vừa đại chúng hôm nay chúng ta <clears throat> học uh, tiếp kinh 99 uh, dạ, kinh 99 kinh uh, 99 uh, bắt đầu từ 98 đi 98 hôm qua mình học tức là một cái người mà còn trong đợi còn hy vọng còn nuôi cái ảo mộng kiếm tìm một cái gì vĩnh cửu thường hàng ừ. ở trong cái cuộc đời này đó, thì cái người đó là không thể nào mà chạm tay được cái cứu cánh giải thoát không thể nào chạm tay được nó có một cái chuyện rất là quan trọng mà hôm qua tôi nói mà quý đồng sư có để ý không một chuyện rất là quan trọng đó là khi nào mà, mà mà mình cái niệm chánh niệm và cái trí tuệ của mình nó đủ mạnh á cái đó là chánh niệm trước phải sống chánh niệm cái chánh niệm nó đủ mạnh để cho cái trí tuệ nó làm việc ấy. nha cái chánh niệm rất quan trọng khi là mình sống có chánh niệm đủ mạnh để nó hỗ trợ cho trí, trí tuệ có mặt và khi nào cả hai cái này mà nó đủ mạnh thì mình mới thấy được một điều vô cùng quan trọng đó là cái sự hiện hữu này nó là một cái gánh nặng nói vậy không sai nó là một cái gánh nặng mình phải mang vác nó đi từ từng giờ từng ngày từng tháng từng năm thứ hai nó nói là một cái nhà ngục một cái nhà giam là bởi vì cây trong chính hình hài này chúng ta muốn vượt thoát ra ngoài những cái hệ lụy của nó không được hãy còn mang thân này thì chúng ta phải chấp nhận những cái hệ lụy của nó nhẹ nhẹ đó nhẹ nhẹ đó là đối khát nóng lạnh tê mỏi nhức buốt ngứa ngáy à, nhẹ đó rồi có cái thân này chúng ta phải ăn uống tiểu tiện tắm rửa rồi áo quần rồi nhà cửa giày dép xe cộ tùm lưng hết á. bao nhiêu là vấn đề bao nhiêu là hệ lụy đi ra từ đó mà phải là người có chánh niệm á, thì họ mới thấm cái đó còn bây giờ mình không sống chánh niệm mình sống lăng xăng lăng xăng thất thất điệp và phóng dật thì cái đó nếu mà chúng ta có nghe giảng 100 năm đi nữa đó, thì chúng ta cũng không có thấy sợ đâu không có thấy sợ không có thấy sợ nhưng mà phải sống chánh niệm thì chúng ta mới thấy cái thân này nó là gánh nặng nó là gánh nặng nó là cái nhà giam và với chánh niệm và trí tuệ chúng ta thấy cái khía cạnh thứ ba đó nó, nó là cái sự vô nghĩa nó là cái sự tẻ nhạt nó là cái sự vô vị ừ. chỉ với đời sống chánh niệm chúng ta mới thấy được những khía cạnh đó. thứ nhất nó là gánh nặng mà mình đã mang vác cả một đời thứ hai nữa nó là nhà giam nó nó, nó, nó, nó, nó khiến mình phải bị tù hãm mà trong mấy chục kilo này à, rồi cái thứ ba nữa là cái sự tồn tại của nó nó là vô nghĩa nó là sự sự vô vị nó là sự tẻ nhạt nó không có một cái mục đích gì hết do nhân do duyên còn đủ thì nó còn hiện hữu à, thì mai này nhân duyên của kiếp này mạng thì chúng ta lại có nhân duyên để đi về một cái phương trời khác cứ như vậy là một cái hành trình mà nó là thâm thẳm đằng đẵng không biết bao giờ kết thúc ừ. thì có hiểu được cái chỗ đó, đó thì mình mới lìa được cái tư tưởng mà đi tìm một cách thường còn đi tìm một cái gì đó vĩnh cửu là nó cái niệm đó nó khởi đi từ cái chuyện mà mình còn thấy trên đời này nó có cái gì đó nó hay hay nó ngọt ngọt mình thấy nước Mỹ đó là cái gì đó nước Nhật đức đức đức thụy sĩ nó là cái gì đó mình mới có ý mình mình, mình định cư mình phải xin quốc tịch chứ còn nếu mà cái đất nước đó mà mình thấy nó là Syria nó là Liban nó là Iraq nó là Campuchia nó là một cái sự Ethiopia Somalia Uganda châu Phi đó. nếu mình thấy nó như vậy thì mình không có hứng thú mà nghĩ đến chuyện định cư lâu dài một cái sự nghiệp trường kỳ ở những cái nơi trốn ở đâu quý vị nha tôi khẳng định như vậy chỉ khi nào mình thấy nó là úc nó là mỹ nó là nhật nó là pháp nó là thụy sĩ nó là một xứ bắc âu ngon lành nào đó thì mình mới có ý định cư ở đây cũng vậy khi mà mình còn thấy cái thế giới này nó là cái gì đó còn có chỗ ngọt ngào còn có chỗ có thể tin cậy tín nhiệm trong đợi hoài vọng được thì chúng ta mới còn có cái ý tưởng mới còn có cái ý tưởng đi tìm kiếm cái gì thường hàng vĩnh cửu cho nên ờ, ở đây nói rất là gọn vị trí khen là còn thấy các hành là các còn thấy vạn vật là thường thì vị đó không thể nào có khả năng chứng ngộ thành quả hết cái đó nói gọn nhưng mà nói cho, cho tới nơi đó thì nó như thế này sở dĩ mà anh còn thấy cái gì đó nó là trường tồn là bởi vì anh chưa thấy mọi sự nó là khổ mà khi mà anh chưa thấy mọi sự là khổ thì có nghĩa là anh chưa thấy khổ đế là gì mà một người chưa thấy khổ đế thì làm sao mà thấy được tập đế làm sao thấy được diệt và đạo đế mà một người không thấy bốn đế thì làm sao mà chứng thánh được khổ quá thì nó rất là đơn giản rất là tiểu học rất là sơ đẳng nha khi mà anh có lòng đi tìm một cái trường cửu nghĩa là anh không chịu thấy rằng mọi sự nó là nhà ngục nó là sự giam hãm nó là sự uh, mệt mỏi tẻ nhạt vô vị vô nghĩa và trên hết nó là gánh nặng nó là gánh nặng khi mà thấy được nó là gánh nặng nó là nhà giam nó là sự vô nghĩa thì chúng ta không ý để tìm cái kia mà chúng ta còn trông đợi vào một cái gì vĩnh hằng trường cửu nghĩa là chúng ta chưa thấy được cái nọ chưa thấy được một sự là khổ nha đó rất là quan trọng rồi cái bài đó bạn qua mình học rồi bây giờ mình ôn lại nó thôi cho nhớ bây giờ tiếp bộ bài 99 của y chang như vậy vị nào ở đây người nói là tỳ kheo nhưng mình phải hiểu ngầm là phàm phu một cái phàm phu nào mà còn thấy ừ, trong đời này nó còn có chút gì đó an lạc hạnh phúc ừ, thì chưa khá bởi vì tôi nói không biết bao nhiêu lần hạnh phúc hay đau khổ nó chỉ là sự đắp đổi vắng mặt của đau khổ thì mình gọi đó là hạnh phúc ở đây chúng ta có hai cái định nghĩa rất là quan trọng có hai định nghĩa rất là quan trọng của người phải ghi có hai định nghĩa hạnh phúc của kẻ hạ tăng là sự vắng mặt của đau khổ Nói một đơn, đau khổ đây tức là gì ta đau khổ đây tức là quả bất thiện à, hạnh phúc của cái bậc thượng căn ấy, là sự vắng mặt của tiền não nó lên nhân bất tiện các vị có hiểu không cái hạnh phúc của kẻ hạ căn là sự vắng mặt của đau khổ mà đau khổ là quả bất thiện rồi cái hạnh phúc của bậc thượng căn là sự vắng mặt của phiền não mà phiền não là nhân bất thiện để các vị có hiểu cái này không có nghĩa là cái hạnh phúc của cái chúng sanh cao cấp và chúng sanh hạ cấp nó khác nhau ngàn trùng ờ, tại sao mà cái sự cái hạnh phúc của kẻ hạ căn là sự vắng mặt của đau khổ thí dụ như bây giờ đối với chúng sanh mà tầm thường không trí tuệ không tu hành không hiểu biết không nhận thức gì hết thì đau khổ là gì à, hạnh phúc là gì hạnh phúc là không bị bệnh hoạn không bị tù tội không bị nợ nần không bị uh, đau đớn nhất mỏi không có chuyện gì phải ưu tư lo lắng đó thì đối họ đó là hạnh phúc hạnh phúc của cái kẻ hạ căn á là uh, sự vắng mặt của đau khổ ừ, mà đau khổ đây mình hiểu đó là quả bất thiện còn cái cái hạnh phúc của cái bậc thượng căn á là sự vắng mặt của phiền não mình thấy rõ ràng như vậy thí dụ như một vị tỳ kheo tu hành trên ngon lòng đó nắng gió mưa sương đói khát nóng lạnh đối với vị đó chuyện nhỏ và cái vấn đề là cái phiền não tham sân si đó đối với vị đó cái đó mới là chuyện lớn nha chứ còn mà đối khác đóng lạnh nắng gió mưa sương đói không có ăn lạnh không có mà mặt không đủ ấm rồi bệnh không có thuốc uống đối với cái vị đó thì cái chuyện đó không có ghê lắm mà cái ghê nhất là vị đó không có giải quyết được cái vấn đề phiền não của mình nha cho nên à, nếu mình hiểu được chỗ này mình mới thấy ồ thì ra cái hạnh phúc và cái đau khổ đó là một cái gì đó rất là tương đối à, tùy người mà cái hạnh phúc đó là gì yeah, dạ, tùy người mà cái đau khổ đó là gì nha thì với một người mà hiểu được cái lý bốn đế ừ, thì họ thấy rằng mọi hiện hữu đều là khổ dầu đó là hạnh phúc hay đau khổ bởi vì một cái một bên đó là sự có mặt của nhân phiền não một của nhân bất thiện một bên đó là sự có mặt của quả bất thiện thì dầu nhân bất thiện hay là quả bất thiện thì cũng là anh em ruột cũng đều là một cha một mẹ cũng đều là anh em chú bác cũng đều là anh em cô cậu hết một phe nha một phe cho nên nó là một cái vị mà mà mà gọi là có hiểu đạo có tu chứng thì vị này không có tài nào mà thấy được rằng trong đời này có một cái góc cạnh nào đó mà đáng gọi là hạnh phúc bởi vì đã trong đây có ghi rõ mà à, chúng tôi mới vừa ghi đó cái hạnh phúc của bậc thượng căn chỉ là sự vắng mặt có phiền não thôi còn cái hạnh phúc của kẻ hạ căn là sự vắng mặt của của cái quả quả xấu ừ. khi mà nó không bị đói không bị lạnh nó không bị đau đớn à, khi mà nó có được cái nó thích thì đó là hạnh phúc vậy thôi còn đối với bậc bậc thượng căn là cái đau khổ của họ là khi nào thì nó có mặt nhưng mà nếu mình nói như vậy thì có nghĩa là giàu hạnh phúc cỡ nào cũng là nằm quẩn quanh trong cái khổ thôi nha một cái là nhân khổ cái quả khổ nha cho nên là ở đây một cái người mà không hiểu được chuyện đó không hiểu được cái điều này nè thì người đó mới còn có cái lòng trông đợi một cái gốc đời nào đó còn hạnh phúc còn trông đợi một gốc đời nào đó có hạnh phúc Đây, cái điều thứ ba nữa là một vị tỷ kheo còn thấy có một cái tôi lẫn quất phản phất ván vất ở đâu đó trong cái cuộc đời buồn dung này thì người đó chưa có khá thí dụ như cái chuyện này có thiệt hồi xưa mình chưa biết đạo đó mình thấy nhan sắc là của mình mình thấy mình đẹp mình thấy mình giỏi mình thấy mình giàu mình thấy mình có uy tín mình có quyền lực lặp lặp lặp lặp bây giờ mình biết Phật pháp rồi mình biết cái đó là phù du là ảo mộng là bọt nước là mù sương bây giờ là mình chuyên tâm tu tập giới định tuệ nhưng mà mình lại kẹt vô cái khác Đấy. mình kẹt vô cái chỗ là mình thấy mình là ngon lành mình có chánh niệm mình có trí tuệ mình có thiền định mình có kiến thức giáo lý mình lặp lặp lặp lặp lại như vậy mình lại kẹt vô một cái khác này trong khi một cái người mà coi như là có tu chứng có hiểu biết có nhận thức thì họ không thấy cái chuyện là tôi bậc thiện hay là tôi thiện họ không có thấy như vậy họ không có nghĩ như vậy họ không có quan niệm như vậy họ có nhận không có nhận thức như vậy họ không có ý niệm như vậy nha yeah mà họ thấy rất rõ là bất thiện là gì đó là giây phút tâm xấu có mặt tu tập là gì đó là giây phút tâm lành có mặt chỉ vậy thôi chỉ về thôi thay vì lúc đau đớn nghĩ rằng tôi đang đau đớn thân xác của tôi đang bị đau đớn thì vị hành giả chỉ ghi nhận rằng khổ thọ đang có mặt xong ở đây không hề có một cái tôi nào ở đây hết và tôi hứa với các vị có một cái sự khác biệt rất là lớn giữa hai cái nhận thức một tôi đang bị đau đớn thân thể của tôi đang có vấn đề đó đó là cái nhận thức một nhận thức hai là đơn giản hơn đau khổ đang có mặt khổ thọ đang có mặt và cũng đang mất đi thì cái nhận thức hai này khi nó nó bóc tách được cái tôi ra đó thì tình hình nó khác biệt nhẹ lắm tôi kể các vị nghe hoài cái câu chuyện một người phật tử đến hỏi vị thiền sư là tôi muốn hạnh phúc thì tôi phải làm sao thì vị thiền sư nói trước hết là bỏ chữ tôi trước cái này rồi bỏ luôn cái muốn thì cái còn lại chính là hạnh phúc các biết nghe kịp không à, tôi muốn hạnh phúc thì chuyện đầu tiên là bỏ chữ tôi trước cái này Đấy. Rồi tiếp theo là bỏ chữ muốn à, bỏ cái tôi đi rồi bỏ cái tôi tức là bỏ cái cái cái ngã chấp đi rồi bỏ cái muốn rồi bỏ tha mái đi thì cái còn lại đó là hạnh phúc chỉ về thôi nhé nghe nó hơi kỳ kỳ nhưng mà về ngẫm lại cái tại sao mình bị đau khổ là bởi vì muốn quá chừng muốn luôn muốn mình muốn tùm lum hết đó, nhưng mà gom lại cái muốn nó có hai nhưng mà chính vì muốn mà không được nó mới khổ cái muốn thứ nhất muốn cái này cái muốn cái mình thích mà không được cái muốn thứ hai là muốn tránh cái mình ghét cũng không được toại nguyện đây trong đời chúng ta chúng ta nhớ chúng ta có một tỷ cái muốn mà gom là có hai cái đó thôi một muốn có được cái mình thích và hai là muốn tránh được cái mình ghét nhưng mà các vị biết mà hai cái này không dễ đâu không dễ đâu à, muốn có được cái mình thích quý vị thích bao nhiêu thứ và có được toại nguyện bao nhiêu phần trăm ở trong đó rồi bây giờ qua tới cái ghét quý vị muốn tránh bao nhiêu thứ và quý vị đã tránh được bao nhiêu trong số đó nghĩ kỹ là giùm tôi đi nghĩ kỹ rồi đi đừng có mà quý vị làm việc của mình mình đâu có đâu ngại phải không nghĩ kỹ là quý vị thích bao nhiêu thứ và quý vị toại nguyện được bao nhiêu phần trăm rồi rồi quý vị ghét bao nhiêu chuyện bao nhiêu thứ bao nhiêu vấn đề trên đời này trong số những cái quý vị ghét quý vị trách được bao nhiêu phần trăm tôi nói tôi thẳng luôn các vị đâu có muốn trưa nắng chang chan mà mình phải đi trong nắng quý vị đâu có muốn mình phải bị nực các vị đâu có muốn mình phải bực mình phải hờn giận phải sợ hãi đúng không các vị đâu có muốn nhưng mà nó vẫn đến đủ duyên thì nó đến vì nó do duyên mà đến mà ừ. cho nên à, duyên đủ thì tự nhiên là chúng ta thấy thoải mái vui vẻ mà một cái loại duyên khác nó đến để khiến chúng ta gọi là buồn khổ sợ hãi đau khổ nha Đấy, à, như vậy thì như vậy mình thấy rõ ràng là trong đời này là chỉ riêng cái khoảng mà muốn thôi đó là mình thấy nó có bao nhiêu thứ muốn gom là có hai thứ muốn tránh mà không được là khổ muốn có mà không được cũng là khổ nếu mà gom như gom lại như vậy rồi đó, thì mình thấy rằng là ở đây không hề có một cái tôi nào để hết tất cả là do duyên hết do duyên nó điều động hết nha do duyên điều động thì vị tỳ kheo nào thấy rõ rằng ở đây không có ai là người tu hành hết chỉ có cái sự tu hành yeah, dạ, chỉ có cái tâm tu hành đang có mặt ở đây không có ai đang bị phiền não mà chỉ có phiền não đang có mặt nhớ nha ở đây không có ai bị đau khổ hết chỉ có sự đau khổ đang có mặt đấy nghe nó kỳ dữ lắm người không có hành trì không có học giáo lý nghe cái đó rất là kỳ nhưng mà lâu ngày nó quen quý vị lâu ngày nó quen. cũng giống như là một cái người mà có kiến thức ờ, khoa học đó họ nhìn cái vấn đề nó khác mình nhiều lắm ví dụ như họ đang có mặt bên một con thác đổ ẩm mầm mầm bên trên là trời mưa tối tăm mịt mù à, sấm chớp tùm lum hết thì họ nhìn cái đó họ nhìn cái con thác đổ ẩm mầm rồi núi rừng cây cỏ nghiêng ngả trong cái bão tố còn bạc thì học ngại này có ngại đó nhưng mà cái nhận thức nó khác còn một cái anh mậu ở trong rừng anh nhìn cái đó anh nghĩ khác anh tưởng là một đấng thần linh nào đó đang nổi giận trừng bạc ảnh là nó tùm lum ví dụ như vậy các vị thấy chưa chỉ là một suy nghĩ thôi ừ. khi mình hiểu đó là vấn đề gì đó mình hiểu đó là cái gì đó thì mình hiểu khác chúng ta tiếp tục là anh mậu hay là tiếp tục là một sinh viên còn anh sinh viên anh nhìn thấy những hiện tượng thiên nhiên dù có sợ đi nữa nhưng cái sợ gặp nó khác hẳn cái sợ và cái anh mậu ở trong rừng nha yeah. Ừ. kêu anh thanh niên quỳ lại cái tháp của cái cái cái con thác đó dòng thác đó kêu anh quỳ lại cái tia chớp đó kêu anh quỳ lại núi rừng đang nghiêng ngã quỳ lại giữa cơn con mau đã làm được cái anh đó là hiện tượng thiên nhiên bình thường nha yeah. bình thường nhưng mà một cái anh mội là anh thấy cái gì mà lạ lạ là anh phải biết rung thôi nha yeah. Ừ, cái hiện tượng mà bái vật bái vật là thở này thở kia tô tem ừ, lại cũng từ đi ra từ cái chỗ là đứng trước thiên nhiên mà họ không biết được cái đó là cái gì cho nên họ mới thích mới ghét mới sợ đấy ở đây cũng vậy chúng ta đi thờ phụng chúng ta đi kiếm tìm một cái tôi à, một cái bản ngã à, là bởi vì chúng ta không biết mình thật sự mình được cấu tạo ra làm sao hết Này, từ đó à, từ đó chúng ta mới gán mới dán một cái mảng một cái nhãn một cái mạc lên trên cái cái mát lên trên cái cái cái cái, cái hành hà mấy chục kilo này à, là trí thức này nào là đẹp đẹp người nào là giàu sang nào là quyền lực nào là may mắn nào bla bla bla bla bla bla ừ. trong người đó chúng ta chỉ nghĩ rằng đây là một cái khối tổng hợp của các duyên mọi thứ thân và tâm của ở đây là nó đang vận hành à, theo cái sự điều động của các duyên duyên đủ thì mọi thứ có mặt mà duyên thiếu thì mọi thứ vắng mặt tôi nói hoài à tiếng đàn không nằm trên ngón tay tiếng đàn không nằm trên dây đàn tiếng đàn không nằm trong thùng đàn tiếng đàn không có nằm ở đâu hết nhưng khi mà cái ý muốn chơi đàn nó cộng với ngón tay cộng với dây đàn cộng với cái thùng đàn thì tự nhiên nó ra tiếng đó chính là vô ngã là chỗ đó vốn dĩ không có cái tiếng đàn mà nó là cái sự nó là kết quả có được từ cái tổng hợp từ cái sự gặp gỡ giữa các điều kiện đấy rồi ngọn lửa trong cái hộp quẹt cũng vậy à, mình là mình để thằng vẹt cái trong túi quần mình nó vô hại không sao hết bởi vì khi nào mà cái bánh xe à, hộp quẹt rồi cái viên đá lửa rồi cái ga mà nó không có tương tác lẫn nhau thì khi đó không có lửa nha khi nào ba cái thứ này nó tương tác với nhau một cách hợp lý thì bèn có lửa chứ còn trước đó lửa nó không có nói nó không có cũng không đúng mình nói rằng nó có cũng không đúng mà nó ở trong cái tình trạng chờ nhân viên chờ đủ điều kiện thì nó có mặt các vị nghe kịp không ừ, nhớ nhớ ngọn lửa trong cái hộp quẹt và và tiếng đàn trong cây đàn nhớ hai cái hình ảnh này thì sẽ hiểu vô ngã là cái gì vô ngã ở đây không phải là nothing không phải là không có gì mà là nobody là không có ai hết nhớ cái đó nothing khác và nobody khác hai cái này khác nhau nhiều lắm chứ còn mà ba mà học ba mớ mình tưởng vô ngã là nothing là sai có chứ nó có nhưng mà nó có cái kiểu đó nó có cái kiểu mà tạm bỡ lắp ráp do vô vàng điều kiện nhân viên môi trường hoàn cảnh ừ, cộng ghép nên nó mới ra một cái gì đó đấy các vị có nghe kịp không uhm. rồi đó mà một người không thấy được cái đó không thấy được ngoạn ngữ nó tồn tại theo cái cấp thế đó đấy thì cái người đó không có cái cửa nào mà được đặt chứng thánh quả hết bởi vì sao vì cái chuyện rất đổi căn bản mà anh không có hiểu là đứa nào tu không có đứa nào tu hết không có đứa nào bất thiện hết không có đứa nào chứng đắc vô đắc vô sở đắc vô sở chứng không có cái gì để đắc và cũng không có ai để không có ai đắc không có gì để đắc yeah. ở đây là một cái hành trình của các duyên khi mà duyên đủ thì phiền não còn mình còn sinh tử duyên ha, khi mà mình có cái bát chánh đạo và chánh đạo nó là duyên hỗ trợ cho phiền não biết mất mà phiền não biết mất thì cái duyên cho linh hồn cũng biết mất chỉ vậy thôi tôi kể hoài cái câu chuyện đấy tôi nhục luôn tôi kể bữa nay ông đếm lại là ba ngàn tám trăm lần rồi. là có cái anh đến đến gặp vị thiền sư đây anh hỏi thầy thầy mình chết rồi mình đi về đâu hả thầy thì ông thầy ông nói ông hỏi cái câu đó nghe trong chánh điện lúc có trong chánh điện có cây nến thì ông thầy ông nói anh lên anh thổi cái cây nến đó đi thì ông thanh niên lên thổi thổi xong đó thì ông thầy ông nói muốn biết ngọn lửa tắt rồi đi về đâu thì phải nhớ lại xem trước đây ngọn lửa từ đâu đến các vị có hiểu câu này không cái câu này nó sâu kinh dị lắm nhưng mà cái rung này tôi giải có ai hiểu không anh hỏi thưa thầy chết rồi mình đi về đâu thì ông thầy ông không trả lời à, mà ông, ông cái kêu này lên thổi nghe đến xong rồi anh hỏi ông ông mới nói thế này muốn biết ngọn lửa tắt rồi đi về đâu thì phải tìm hiểu xem dạ, ngọn lửa trước đây nó đã từ đâu đến đó. khi có đủ duyên thì ngọn lửa có mặt trên cái nến khi duyên nó cạn rồi thì cái nến nó ra đi theo cái cách mà nó đã đến đấy người ta hiểu được không nguyên một đám người mà nó đơ ra cái thương quá đứt ruột thiệt chứ thương tôi nghiệp kiểu là chuyển kiếp hết mới vừa nghe thương quá rồi uh, cho nên <laughs> một cái người mà không hiểu được cái đó một người mà không hiểu được cái đó à, mà hỏi đắc chứng đắc cái gì đấy giờ tôi đã dùng vô lượng phương tiện nha tôi đã đem nào là là tiếng đàn nào là ngọn lửa nào là cây nến để tôi nói cho các vị nghe về cái vụ nghệ Đấy. mà chừng đó mà quý vị không hiểu được ha, thì thôi đành hẹn kiếp lại sinh chờ các bạn đi lạc ra đời lúc đó mình có gặp được ngày hay không đừng có nhờ ngày gõ cho mình mấy phát mình có ngộ được hay không à. rồi tiếp theo đó là một người một tỷ kheo nào mà không thấy được niết bàn là an lạc thì cái người đó cũng không thể nào ở đây thế nào trong rung của người nhảy dựng lên cái vị nó ủa niết bàn là chỉ có thánh mới thấy Đấy không mà ở đây rõ ràng ở đây lại nói rằng một cái phàm phu nào mà không thấy nếp bàn là lạc thì đừng có hòng mà chứng thách là nghĩa là sao ta nó như thế này nè nó như thế này muốn hiểu cái cái cái chỗ này là lật ngược cái kia lại là hiểu tôi không biết niết bàn là gì hết nhưng mà do tôi biết rằng cái sự hiện hữu của cái này nè nó quá sức khổ đi à, nó quá sức khổ nó cái tấm thân này nó là một cái nhà giam nó là một cái gánh nặng nó là một cái chuỗi dài vô vị tẻ nhạt khi mà tôi có ba cái tôi thấy được ba cái cạnh nó ở cái tấm thân này nè nha yeah, tấm thân này nè tôi thấy nó rồi thì chỉ cần mà tôi biết được có một cái sự vắng mặt vĩnh viễn của cái hiện hữu này thì tôi biết ngay đó là hạnh phúc tôi biết hiểu không có rất nhiều người họ họ khó mà chấp nhận được cái cứu cánh niết bàn trong Phật pháp là vì sao là vì họ chưa chịu thấy được cái sự hiện hữu này là khổ là gánh nặng khi họ chưa thấy nó là khổ chưa thấy nó là gánh nặng thì họ thấy cái sự biến mất của nó đó thấy ghê tự nhiên tu là biến mất tiêu đó nhưng mà khi họ hiểu tới nơi tới chốn rằng cái sự hiện hữu này nó là vô ngã vô thường là tạm bợ mong manh là do các duyên các điều kiện mà có nó là gánh nặng nó là nhà ngục nó là cái sự là giam hàm tù đầy nó là một gánh nặng nó là một sự tẻ nhạt vô vị vô nghĩa vô ích thì lúc mà họ hiểu nó tè le như vậy đó thì họ mới thấy cái sự vắng mặt của nó làm một sự đó hiểu cái bàn như vậy đó đây cũng giống như bây giờ đó, mình bị đau răng quá sức thì nó đau quá cái mỏm mình nó sinh như cái mỏm lợn vậy đó. đau quá đau rồi hấp cháo cũng đau thì lúc đó mình chỉ hiểu một điều đơn giản thôi ấy da bây giờ mà nó hết đau một phát là dứt khoát đó là hạnh phúc mặc dù tôi chạy tôi bây giờ tôi tôi không màng tôi không biết cái lúc mà nó hết đau làm sao tôi không màng tôi chỉ biết rằng tôi đang ý thức rất rõ cái răng của tôi cái miệng của tôi đau quá đau cái nướu của tôi cái lợi của tôi đau quá đau mũ đóng mũ mũ xanh lè một cục từ lư cái trong vậy đó ừ, đau quá sức đau đó, ăn cháo cũng đau nữa ăn cái mềm mềm nữa, ăn rồi chín cũng đau nữa đau quá đau thì khi mà nó đau quá như vậy đó thì tôi chỉ hiểu cái rất đơn giản tôi chỉ nghĩ được chuyện đơn giản hết đau là hạnh phúc ở đây cũng vậy khi mà mình ý thức được một cách rốt ráo triệt để rằng là sự có mặt này là khổ thì khi đó mình thấy cái sự vắng mặt của tấm thân đừng có là an lạc các vị hiểu chưa đó. thấy niết bàn lăn lạc là thấy như vậy chứ không phải là niết bạn này nó nó, nó chính là cái cái cứu cánh nó là cái trạng thái mà bậc thánh chứ đắc phải mà mà, mà niết bàn đây là vậy đó cái đây niết bạn này chỉ có nghĩa là sự vắng mặt của những gì mà mình đang bị bởi vì nếu bạn đây là nếu bạn trong cái trình độ của phạm phu nhớ nha nếu bạn đây là trong cái trình độ của phạm phu nhưng mà nó là đúng Đấy. như ngày à, ngày gì ngày gì mà đại nhất tài lộc ở trong rừng nhớ không ta á alo cái vị nào đệ nhất tài lộc ở trong kinh à, trong à, đệ tử phật đó vị nào đệ nhất tài lộc ai nhớ không ta cái rồi mình hay cho nói không có biết gì đó <clears throat> rồi ngày si với lý ngày xưa đó đúng rồi ngày si với lý cảm ơn kiếp sửa sửa xưa xưa rất xưa ngày si với lý đó có một kiếp với ngày làm một vua rồi mẹ của ngày kiếp chót là lúc đó là một thái hậu hai mẹ con uh, tấn công hãm thành bao vây một cái ngôi thành đông đúc dân cư bao vây nghĩa là nội bất xuất ngoại bất nhập bao vây như vậy thì các vị biết mà cái cái cái một cái thành phố một cái cái ngôi thành mà bị bao vây như vậy đó cấm ra cấm vào đời sống trong đó nó khó khăn ghê lắm các vị tưởng tượng nếu bây giờ các vị đang ở Sài Gòn ở trong cái quận ba đó mà trong vòng mấy ngày trời mà không được ra khỏi quận ba các vị quẩn chân điên luôn điên luôn á có cái lệnh nào cũng không biết không biết là lệnh của chính phủ hay là vấn đề chiến tranh hay là vấn đề xã hội bla bla bla bla không biết tôi chỉ biết là vì một lý do nào đó mà các vị không có ra khỏi quận ba trong suốt một tuần nó khó chịu lắm dĩ nhiên có nhiều người thấy ok nhưng mà rất nhiều người chịu không được chẳng thà đừng cấm họ không để mọi sự tự nhiên à, thì có nhiều khi cả tháng họ không thèm ra khỏi quận ba chỉ là bình thường nhưng một khi mà họ biết được rằng mình bây giờ có muốn cũng không không ra khỏi quận ba quận một quận năm quận mười là mình điên luôn nó khó chịu lắm ở đây cũng vậy hai mẹ con gọi là vây thành hãm thành có nghĩa là bao vây cái thành không cho ai ra vào Ờ, một cái vô thành của đối phương ấy, của nước láng giềng thì đến cái ngày thứ bảy rồi thì bắt đầu họ thấy cái dấu hiệu dân chúng đã rã rời hai mẹ con cũng hơi chạnh lòng với bạn nhau nó thôi mình dằn mặt nó đủ rồi giờ rút quân thì dĩ nhiên trong lúc nó có rất nhiều người bệnh họ cần ra khỏi thành để mà họ chữa bệnh thôi đi được có rất là nhiều người lúc đó họ cũng đã phải chết vì cái sự mỏi mòn ở trong đợi nhớ thương một người nào đó bên ngoài rồi họ tuổi già sức yếu rồi họ cũng không biết cái ngày nào mà được đi lại dễ dàng ở trong đời mỗi một chết nói chung là trong cái tuần lễ mà vây hãm đó có rất nhiều người đã gọi là nói đau khổ cực kỳ vì cái, cái chuyện về vây vây hãm đó. chỉ vì bao vây có 7 ngày đó mà hai mẹ con của bà thái hậu đó, tức là tiền thân của mẹ con ngày sĩ bá lý chết rồi tôi nó đi thẳng xuống cái địa ngục bị đốt ở dưới không biết là mấy trăm ngàn năm không tới hồi mà tôi lên làm mà còn làm người là cứ quẩn quẩn bị tay nhốt cảnh rảnh bị tay giam mình cứ quẩn quẩn bị tay nhốt cũng hơi nhiều à. mà mỗi lần rảnh rảnh vậy đó mà thả ra ngày, chạy ngày đi làm phước thì cái hạnh mà tài lộc mà ngộ lắm khi mình nguyện cái hạnh nào rồi đó là mình cứ đẻ ra là mình tự động mình theo quán tính mình trao dồi cái hạnh đó ừ. cũng giống như ngày xưa ngày ngày ở Nuruda là đệ nhất và nhẹ kể từ lúc ngày nguyện cái hạnh nó xong ngộ lắm đi mà ngày sanh ra đời đó cái ngày đi đến nơi nào ngày quan tâm chuyện đầu tiên là ánh sáng Đấy, điện nước cái gì cũng biết nhưng đầu tiên là phải là điện thắp sáng ngộ lắm để vô chùa thì cũng kiếm ngày để ý cái điện đớm chùa ra làm sao vô cái xóm nghèo thì cũng để ý rồi điện đớm ánh sáng nó ra làm sao tới thăm một cái người nghèo thì cũng coi cái điện đớm ánh sáng ra làm sao kỳ cục lắm ngày quan tâm cái đó ừ lúc nào ngài cũng trong cái tình trạng là quan tâm đến cái điều kiện ánh sáng sinh hoạt cho người khác ngài siêu lý cũng vậy à, trong suốt một thời gian dài tù đầy giam hãm ngài cứ đánh rảnh là ngài đi lập cưới cho nên kiếp chót sinh ra do cái nghiệp mà hồi xưa mà vay thành vay hãm nó thành cho nên bây giờ nó là hai mẹ con bị một cái khổ nên nó vàng đời mây và mẹ của ngài là nàng sắp bà sát sắp bà nàng mang thai 7 năm 7 tháng mới bắt đầu chuyển dạ mà các vị biết tưởng tượng cái bụng của mình nó mà tới tháng thứ bảy là bắt đầu nó nó, nó lặt lè nó nặng lắm mẹ cái bụng nó nặng thì nó mỗi cái lưng cái lung lum biết chuyện đó không ta alo bụng nặng thì mỗi cái lưng đây ai có học chút đỉnh về về sinh vật chẳng hiểu cái này mà cái cấu trúc của cơ thể mình là bụng nặng thì mỗi cái lưng mà người ta gồng khoảng chừng hai tháng thôi tức là từ tháng thứ bảy đến tháng thứ chín là người ta đã è e cái cổ người ta rồi còn bà mà cổng cái bầu đó là trông như là 7 năm 7 tháng vì tưởng tượng cái số lẻ của bà là nó muốn bằng cái số chẵn người ta nha người ta là 9 tháng 10 ngày còn bà nó là quất một phát là 7 năm 7 tháng cái lẻ của bà gần bằng cái chẵn của người ta ừ. lâu lắm qua 7 năm 7 tháng mà bắt đầu chuyển dạ và chuyển người ta chuyển trong vòng buổi thôi phải không người chuyển buổi còn chuyển nhiều lắm là ngày thôi phải không ví dụ như là, là sáng chuyển chưa đẻ chưa chuyển chiều đẻ hoặc là ví chuyển trẻ lắm mình chuyển qua là nay đẻ hoặc có nhiều người ờ, chuyển vài lần mà đẻ hụt đau quá đau quá anh ơi nó chở trong chuyện nó không chịu ta trở về trở về bữa đau quá đau quá anh ơi chở vô tác rồi trở về thì nhiều lắm một hai tăng vậy đâu còn đằng này ngày triền biên có lửa suốt một tuần như vậy thì cứ chuyển chuyển chuyển mà nó chịu ra thì tới cái ngày thứ bảy là coi như mỏi mòn rồi thì lúc đó cha của ngài là một vị vương vương tôn vào lạy phật phật mới hỏi là sức có qua xa có an lạc không thì em mới thưa thiện nó dạ nàng mang thai lâu quá bây giờ một tuần lễ nay là coi như là chỉ có rửa mặt bằng nước mắt đau quá thì đức phật này xét thấy cái cái nghiệp ác của hai mẹ con bữa nay nó đã mãn rồi nha những ngày mới nói một cái câu mà một nửa giống như chúc phúc một nửa giống như chú nguyện thì nói là mong cho mẹ con họ được vuông tròn nè mẹ con được vuông tròn đừng có khổ nữa nè thì khi mà ở chùa ngày nói như vậy thì lập tức ở nhà là đã sanh ngài siêu lý ra liền à, sanh ra liền khỏe mạnh kháo khỉnh bụ bẩm cực kỳ dễ thương mà đã tu một trăm ngàn đại kiếp thời gian tương đương ngày ca diếp an an mà làm sao mà, mà được nha nhưng mà cái nghiệp nó đại chơi cho, ừ, mấy năm cho, cho, cho biết mặt vậy đâu thì là, là, là cái chuyện nãy giờ tôi kể là mới là cái chuyện rìa cái chuyện này mới là chuyện chuyện gốc này. trong thời gian mà nàng đau quá này. bà sẽ nàng sẽ có sao lúc đau đau đau đau, đau, đau đẻ đau quá thì nàng có niệm như thế này nàng có niệm ba cái câu câu câu, câu kinh mà do nàng nghĩ ra à, mà một phần là nàng nghĩ ra một phần là do nàng nghe pháp ừ, phải cả phải cộng nữa thành ra là ba cái câu kinh mà mỗi lần nàng niệm cái câu là bớt đau cứ niệm câu đó là bớt đau cái niệm cái câu thứ nhất thế tôn là cái người đã không còn đau đớn kiểu này nữa và ngài đã dạy cái pháp ừ, hướng dẫn cho người ta không còn đau đớn như vậy nữa rồi chánh pháp của thế tôn có cái hiệu năng giúp cho người ta giúp cho cái người hành trì không có bị đau đớn như vậy nữa và tăng chúng đệ tử của thế tôn là những người đã và đang hành trì để không có bị đau khổ như vậy nữa đấy Thì trong cái cơn đau đớn này nó niệm như vậy mà niệm như vậy có nghĩa là gì ta là niệm ân đức tam bảo mà kết hợp với niết niết bàn niệm niết bàn là niệm vậy đó mỗi khi mà mình cái mình ngồi thẳng lưng cái này lên mình chỉ mình chỉ ghi nhận khi mà đã viên tịch niết bàn không có còn phải trải qua cái sự cố gắng như vậy nữa không cần cần thiết phải mỏi lưng phải tê buốt ờ, ê ẩm như thế này nữa ai cái đó là niệm niết bàn khi mà đã viên tịch niết bàn thì không có còn phải vật lộn với phiền não như thế này thì không còn bị khổ thân khổ tâm như thế này nữa đó gọi là niệm niết bàn nha thì này ở đây này cũng niệm như vậy để niệm được thế tôn là quý vị đã hành trì cái, cái con đường tu hành mà dẫn đến cái sự là chấm dứt cái khổ như thế này này cái chánh pháp mà thế tôn giảng dạy có cái hiệu năng là chấm dứt cái đau khổ như thế này nè và tăng chúng người tử thế tôn là những người đã và đang hành trì ờ, để mà chấm dứt cái khổ như thế này nè thì cái mỗi lần đau quá đâu có biết kêu cha kêu mẹ gì được chỉ có cái chiều đó là đạt bất đạo cái bài kinh này rất là quan trọng vô cùng và vô cùng quan trọng và cái cái bài kinh mà kể về chuyện mẹ con của ngài tôi cũng sẽ cắt khúc cắt khúc chỗ đó, đó cắt khúc chỗ ba cầu nguyện đó, đó tôi đem vào trong cái thiền môn nhật tụng Kalame để mai này bà con mà có như làm biến xem kinh sách hoặc là tuổi già mắt kém không thể đọc bộ này bộ kia thì cứ khiên cái quyển này về là cứ đọc tới đọc luôn thì nó có ngu bằng trời thì nó đọc 10 lần nó cũng hiểu nha yeah ngôn quyền trời đúng nghĩa và đặc biệt trong cái đó chúng tôi dùng sử dụng cái bản dịch của hòa thượng Minh Châu trong trường hợp cần thiết chúng tôi có ghi cái cướp chú footnote như TT chẳng còn biết ở ờ, cái chỗ này tiếng tôi cái chú giải tránh hạn giải thích vậy nè xong đó, cho bà con là, là, ai mà nghĩ chúng tôi là muốn nhận công lao tiền bối thì đi chết đi nha chúng tôi vẫn tôn thờ tôn trọng cái bản dịch của tiền bối ok chỉ có cái hay nữa là bản dịch người Minh Châu có một cái và coi như là một ngàn năm nữa mới tìm ra được một dịch giả như vậy đó là ngày dịch mà ngày giữ được cái ngôn phong cái ngữ khí cái phong cách cái ngữ điệu của một bậc thánh có nhiều cái mình thấy ngày có những cái câu mà người hạ bút xuống nó không giống tiếng việt nhưng mà nó giữ là được cái hồn xưa cái hồn cổ phong của lời Phật xưa hai mươi mấy thế kỷ trước dầu ngày ấy thế tôn đã nói bằng một cái ngôn ngữ ma kiệt đà không phải tiếng việt dầu nghệ cái cấu trúc của ngôn ngữ ma kiệt đà nó không hề giống với cái tiếng việt hôm nay à. ấy thế nhưng mà đọc cái bản dịch cái hình châu mình vẫn nghe nó đồng vọng cái lời xưa của phật mình vẫn nghe phản phất ván vất ở đâu đó cái không khí của một phương trời cổ ấn mấy ngàn năm trước đây đây chính là cái lý do mà hôm nay chúng ta phải sử dụng là bán dịch của ngài trong cái quyển thiền môn nhật tụng phải làm rồi chúng ta học xong cái kinh tâm lẻ một rồi bây giờ chúng ta học qua cái kinh đồng tâm lẻ hai à các vị có hiểu không đây à, vấn đề hiểu mới quan trọng nhất của cái tập ba cái tay bắt dịch là cái gì kinh 102 trăm cái kinh đừng nói hay quá bây giờ phải bắt đầu làm sao ta một cái cái, cái đức phật ngài giải rằng là cái con đường mà để đi ra khỏi cái rừng sanh tử nó nhiều ngã lắm nha các vị biết khu rừng mà các vị lấy cái từ giấy các vị để trước mặt các vị các vị giả định cái từ giấy đó là cái khu rừng đi nên nó nhiều cái ngã để đi ra lắm nhiều ngã đi ra đây là tờ giấy vuông miễn ờ, dịch thì ba trăm sáu mươi độ của hình học của một cái hình tròn mình giả định phương rừng đó là hình diện cần biết nhưng mà cái lối ra đó là suốt 360 độ ở góc cạnh nào mình cũng có thể đi ra thì tùy cái căn duyên của chúng sinh ở đời có người thì họ quán chiếu cái đặc tướng vô thường của đời sống của bạn hữu họ thấy mọi thứ không bền rồi chỉ tập trung là thấy cái đó thôi. mọi thứ không bền là họ buông bỏ tất cả họ chỉ cần thấy mọi thứ không bền nữa thì đến họ thì tự nhiên họ không còn gì để thích và ghét thế giới này nữa đấy rồi và có người cũng do căn duyên mà họ không có nhìn họ không quan sát là trên cái cạnh vô thường mà họ thấy là trên cái cạnh đau khổ họ nhìn đâu họ thấy thế giới này cũng là vấn đề khổ nạn hết và chúng ta cũng biết rồi tất cả chúng sinh trong đời này khi mà tu tập bốn niệm xứ chúng ta cái căn tánh chúng ta là cái người như thế nào cống biệt cái đó đó một là một cái chuyện khác nhưng mà khi chúng ta bắt tay vào tu tập từ niệm xứ thì tất cả hành giả đều nằm gọn trong ba cái trường hợp sau đây móc là hành giả nó, mạnh về đức tin là mạnh về niềm tin Đấy. cái hạng hành giả thứ hai nó là họ mạnh về thiền về cái định khả năng định tâm cái hạng hành giả thứ ba là họ mạnh về trí tuệ niềm tin thiền định và trí tuệ ừ, nhớ nha chúng là chúng ta có là cái hạng gì đi nữa tôi không thèm nói tôi chỉ nói rằng khi mà các vị là hành giả thì tự nhiên các vị lọt vô một trong ba cái này đức tin mạnh nhất hay là trí tuệ mạnh nhất hay là định tâm tốt nhất nha bắt buộc ừ thì cái người mà có đức tin mà mạnh nhất á, khi mà họ tu tập tứ niệm xứ là cũng đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm làm gì biết đấy y chang mấy thằng cha giải khác nhưng mà ngộ cái người đức tin nhiều người mạnh người đức tin thì họ sẽ đặc biệt họ tâm đắc với cái khía cạnh vô thường nhớ nha niềm tin nhiều thì sẽ gọi là tâm đắc với cạnh vô thường định nhiều thì cái gì ta khổ quy tắc thôi ý nhiều thì phía cạnh vô ngã khi chứng đạo thì cùng lúc thấy cả ba tướng trên có hiểu cái đó không ta tức là trong lúc đang tu hành đó, đang tu chưa chính cái gì ta hơn đó, thì mỗi cha đã tâm đắc với một chữ nhưng mà ngay cái giây phút mình chứng đạo thì ta cùng một lúc với cả ba thấy được rằng đó là mẹ mình thấy đó là dâu của ông nội và đó là con gái của ông ngoại và vợ của ba thì tôi nói có hiểu không ta có hiểu không có nghĩa là khi đang tu có thì mình thấy ở đó là má của mình và đó là ba của là là vợ của ba mình có thấy cái hai một trong hai cái đó thôi đây là má của mình còn đây là ba của mình à, đây là má của mình còn đây là vợ của ba mình hoặc là đây là con gái của bà ngoại mình ví dụ vậy đó là lúc mình tu mình thấy cái một cái đó nhưng mà ngay cái lúc mà mình đắc là mình tự nhiên mình thấy hết mình thấy cái bà này nè bà là má của mình à, là vợ của ba mình là con gái của bà ngoại mình là con dâu của bà nội mình Râm ờ, có hiểu đó không ta cổ thiệt cái room này tôi nghĩ là toàn là mấy người mà tôi nói lớn tuổi không cái này nó room này mà dưới 80 rồi tôi nghĩ không có đâu phải 80 trở lên mới chậm dữ thần vậy nè thương quá thương quá, quá chậm Đấy. có nghĩa là khi mình tu á, thì coi như mình tâm đắc cái gì đó đó nhưng mà khi mình đặt thì mình lấy nguyên một nồi luôn nha ừ, nguyên một nồi luôn cũng giống như khi mà đi trong rừng đi ra tôi được khoái suối tôi khoái men men men đến con suối con đường nào có suối tôi khoái đi Đấy. còn quý vị thì quý vị lại khoái là xóm làng trong đường đi ra mình thấy cái chỗ nào có làng có người có gì khoái còn cái anh trai kia anh khoái săn bắt nhanh là kiếm cái chỗ nào mà thú rừng nhiều anh chả vừa đi ra mà chả vừa đi săn luôn ví dụ như vậy nhưng mà cuối cùng khi mà ra khỏi rừng thì tụi mình giống nhau giống nhau ở điểm là điều ra khỏi khu rừng nó không còn bị lạc nữa hiểu không không còn bị lạc nữa ừ. Ờ, nhưng mà ở đây đại khái là dạ, bài kinh này trước hết bài kinh này nói về cái vô thường nói về cái vô thường ờ, nói về cái vô thường một cái người hành giả mà tâm đắc với cái cái khía cạnh vô thường hành giả mà tâm đắc với cái cảnh vô thường của vạn hữu của vạn pháp thì là họ phải luôn luôn sống ở trong những cái ý niệm sau đây thứ nhất thứ nhất là cái gì nó cái chỗ này nó mới mệt này uhm cái thứ nhất là cái gì ta đây là có một cái câu mà tôi không giải thích quý vị có hiểu thấy được sáu lợi ích này này các vị kheo thật là vừa đủ để vị tỳ kheo làm cho an trú vô thường tưởng cái câu này nếu mình dịch lại đó là đây là sáu cái lợi ích à, của một cái người mà an trú của người mà quán niệm vô thường như cái câu này khó hiểu nè không có hạn chế trong tất cả các hành à, có nghĩa là gì ta cái câu đó rất là quan trọng không có hạn chế trong tất cả các hành là sao ở à, trong này để là anothenkaritva tức là ettaka sankaranacha naito pareti có nghĩa là sao hồi nãy đầu buổi giảng tôi có nói chỗ này có nhiều người cái miệng của họ nói là mọi thứ là vô thường mọi thứ là phù du mọi thứ là xương khói mọi thứ là hư ảo đúng nhưng mà đó cái chữ là là ngày minh châu ngày dịch là ngày minh châu ngày dịch là không có hạn chế trong tất cả các hành đó ở chỗ này nếu mình nôm na mà dựa bản bản chú giải nha thì như thế này ở đây vị tỳ kheo đó khi mà tu tập khi mà quán niệm cái khía cạnh vô thường của bạn hữu đó, thì không có khoanh vung để mà mê đắm trong đó cái chữ nó có nghĩa là vậy đó không có hạn chế được tất cả các hành ở đây nó có nghĩa là không có khoanh vùng là sao ta tức là cái gì mình thích đó, thì mình cũng mong đợi nó trường cửu còn cái nào ngoài là cái mình thích đó, đó bởi vì giải có ghi rõ rồi có một mớ trong đó trong đây chú giải ghi rất là rõ như đó à, Ettaka Sankara nó chà có một mớ trong đó là vô thường thôi nay tô và còn cái phần còn lại là nó ok cũng giống như tôi nói cái này là nó đụng chạm chết luôn mà tôi phải nói có rất là nhiều bà con cũng biết là đời là danh lợi tình cảm quyền lực là vô ngã vô thường nhưng mà họ cũng trông đợi đó là có một cái tôi thường hằng vĩnh cửu ở trên cái cõi tây phương cực lạc nghe nói là về đó là cũ phẩm liên hoa à, nghe nói là về đó là chúng sanh không có giới hạn tuổi tác mà trên đó là đời đời gọi là sống tu hành bên cạnh chư bậc bồ tát thánh chúng tôi lâm hết thì như vậy cái đó, gọi là khoanh vùng lẽ ra là trong cái nhận thức của một hành giả quán chiếu tới niệm xứ đây thì bất cứ một hiện hữu nào trên đời đều phải được buông bỏ đều phải được nhàm chán còn đây là chúng ta khoanh vùng khôn lắm đấy cho nên mới có trường hợp cũng đạo cạo đầu cũng đắp y cũng uh, nghiên cứu kinh điển cũng quyên thâm vậy nhưng mà có khoanh vùng có nghĩa là còn chừa là một số cái để mà đam mê thích thú trong đó thì trong đó có hiểu này không ta có hiểu này không có nghĩa là mình mình luôn luôn nói là vô cảm vô thường nhưng mà mình vẫn còn khoanh vùng cái chữ gọi là ô thinh cái cái đầu tí nó có nghĩa là khoanh vùng có nghĩa là bây giờ nói vượt trạc là mấy mấy, mấy tử trong gom mình đi mấy ông của mình đó nói vô thường tùm lum nhưng mấy ổng không cách nào mà mấy ổng quán vô thường trên cái chiếc mô tô của mấy ổng được ổng mê chạy ô tô lắm chàng mà nó tót lên con chiến mã bằng sắt đội của bộ mũ bảo hiểm lên là chàng phi ra xa lộ là trở thành người hùng tốc độ để rồi chàng lén mà xả đi rong rủi đi phượt với bạn bè là nhiều khi trong đoàn có những giai nhân rồi cơm chiên cá mặn ó chim sa cá lặn gì trong đoàn đó đại khái như vậy vui vẻ biết bao nhiêu không bởi vì cái gì vô thường nhưng mà riêng cái khoản mà một chiếc mô tô của chàng là chàng bỏ nó ra rất là khoanh vùng khi một quán niệm vô thường còn nàng thì sao nàng cũng đi chùa nàng cũng hành thiền nàng đi miến điện nàng đi pa ao nàng đi uh, ờ, sumin nàng đi upandita vậy chứ nàng về tới nơi cái tủ quần là áo lụa của nàng cái tủ mà giày dép sắt ừ, tay bóp đầm của nàng thì nó không có vô thường bởi vì ờ, nói cái gì vô thường nhưng mà cái tủ là là tủ đồ ruột của nàng mà cái tủ đó tủ đồ ruột làm sao nó vô thường được à, cho nên nàng vẫn tiếp tục sống và nàng vẫn tiếp tục hạnh phúc vẫn tiếp tục hưởng thụ vẫn tiếp tục sử dụng nó bằng tất cả niềm đam mê tín nhiệm và tin cậy hiểu không Đấy. cái đó gọi là khoanh vùng nhưng mà riêng một cái người mà quán niệm ừ, cái quan vô thường mà tới nơi tới chốn không có khoanh vùng như vậy Đấy. cũng giống như cái đại tâm từ mà có khoanh vùng là sao là mà, mà nguyện cho tất cả chúng sanh thì được an vui không quan trái lẫn nhau không bị sầu muộn không bị sợ hãi máu đâu ngoại trừ được cái thằng khốn nạn mà mà nó mình không có ưa nữa hiểu có bị hiểu đâu khoanh vùng là vậy tức là mà rải tâm từ á, là mình rải coi như từ lưa hết đứa nào cũng được ăn chim công đức hết á. Ừ. nhưng mà cái cái, cái cái cái cái thằng cha đó là dứt khoát nó không thể nào nó lọt cái trong cái lưới từ bi của mình được ghét quá ghét làm sao mà mình rải được thằng đó cho nên nó ai cũng được an lạc trừ ra thằng đó đấy ai cũng được hạnh phúc trừ ra con nhỏ đó thì đó gọi là rải tâm từ có khoanh vùng quán niệm vô thường cũng vậy mình thấy mọi thứ là vô thường ca pha hữu vi thật không bền vững có đánh sanh diệt là thường khi sanh rồi diệt diệt rồi sanh lên thường ngay có sự khổ não mình đọc nghe đã lắm nhưng mà trong cái sâu tâm thức của mình mình vẫn lấy cái bút chì đỏ mình khoanh một vùng Đấy, không phải là mình nói mà với mình ngu gì mà mình tin nó vĩnh cửu nhưng mà mình không muốn nhắc nó đến trong cái danh mục vô thường biết trong đâu có hiểu không ta có hiểu được không mình không có ngu gì mà mình cho rằng nó trường cửu nhưng ta cũng không dạy gì mà đưa nó vào cái danh sách của những thứ phù du Ồ, cái này tôi tôi muốn ghi mà tôi làm biến quá đi ta không ngu gì mà cho rằng nó trường cũ nhưng ta cũng không có ngại không có dạy gì mà đưa nó vào danh sách của những thứ vô thường ta để nó qua một bên riêng để ngó chơi gì đó à, để ngó chơi bởi vì nó với ta hai đứa biết nhau thôi vì đó là món ruột của ta mà nha à, cái gì cũng vô thường hết nhưng mà cái món tay người ta thích nó khỏi kệ cái này thầy đề khỏi ghi cái này quan quyện nhớ được rồi các vị có biết chỗ đó không thầy đề không cần thiết phải ghi cái này quan nguyện nhớ là được rồi trong khi đó, đó là một cái hành giả mà tu tập tới nơi tới chốn thì tất thảy đều phải vô ở trong cái danh mục hết tất cả những thiện ngát buồn vui tất cả những gì thuộc về thanh thuộc về tâm tất cả những gì thuộc về nhân thuộc về quả tất cả những gì có mặt trong cái cõi thiên địa ngũ thú lục đạo này tất cả những gì mà do duyên sanh do duyên diệt tất cả đều nằm gọn ở trong cái dòng chảy vô thường biến diệt liên tục và thường trực nha uhm. cho nên nó không có khoanh vùng là như vậy đó còn mình là chuyên gia khoanh vùng nô thích caritoa là như vậy đó không có quanh vùng cái này đó mình nếu mà không có đọc các bạn cái kinh Bali đó là hiểu được tôi chết liền đó ta ờ, hiểu là chết liền à, cái chỗ này nè đó uh, ờ, ta thấy được sáu lệnh này này các thì kheo thật là vừa đủ để vì thì kheo làm cho an trú tưởng vô tưởng không có hạn chế trong tất cả không hạn chế là không quanh vùng này thế nào là sao thứ nhất cái này mà đọc bản tiếng việt là cũng biết con rái đó bản tiếng việt để như thế này à quên alo ở trong room này có cái ông avoca thuyết avoca thuyết có ông nào có đi vô luôn alo à, cái câu đầu tiên đó, cái câu đầu tiên nó rất là hề cái câu thứ nhất rất là hề cái câu thứ nhất đó, tôi đành phải dịch là cái kiểu về bản dịch mới của tôi uhm. sắp sang kha ra chấm nghĩa anavatita kha với sanh tí những gì mà tôi đang gặp tôi đang tiếp xúc tôi đang biết đến và tôi đang sống trong đó đang gặp gỡ tiếp xúc và tôi đang sống trong đó gọi là sắp tới sangara anavatita là tất cả đều là mong manh rồi cái gì đó ta thà với sầm tí chắc chắn sẽ có lúc kết thúc chắc chắn sẽ có lúc kết thúc tất cả các cái gọi là trong đây cái là các hành các hữu vi đó, nhưng mình nói bằng cái ngôn ngữ của người mà không biết khỉ móc gì hết thì mình nói như vậy những gì mà tôi đang sống trong đó tôi đang tiếp xúc đang gặp gỡ đang thích đang ghét à, tất cả những gì mà tôi đang nhận biết đang sống trong đó vạn vật mà tôi được biết tất cả đều rồi sẽ kết thúc cái hiểu đó rất là là quan trọng nha. luôn luôn sống trong tâm niệm như vậy tất cả những gì mà tôi đang sống trong đó tôi đang sống bên cạnh nó trong nó ngoài nó tôi đang biết tới nó tôi đang cảm nhận đang cảm giác nó tất cả cái đó đều đang kết thúc đều sẽ kết thúc sạch sẽ cái gì do nhân duyên có thì cái đó phải kết thúc nha mọi thứ đều là mong manh và mọi thứ đều phải kết thúc hết ừ. cái chữ anawatita tức là unsteady ừ. unsteady tức là không có bền nha unsteady mọi các hành là vô thường là mong manh và tất cả đều phải có lúc kết thúc cái thứ hai nữa nó là cái vị đó quán chiếu là sắp bắt kê chấp mía mano na piramisti có nghĩa là tôi sẽ không để cái tâm của tôi thích thú trong bất cứ cái gì thuộc về thế giới này nói nguyên văn thì nghe là như vậy nhưng mà đối tượng hành giả không cần một hành giả tu tập cái niệm xứ tôi nói lại nha giải thích cái trạng thái như vậy thôi giải thích cái ý nghĩa cái tinh thần như vậy thôi chứ còn hành giả tiếng niệm xứ là họ không có phải đi thuộc lòng nguyên một cái đoạn này để là họ đọc như con két không phải nhớ nha không phải không phải nghe cái kinh này rồi cái thuộc lòng cái đoạn này cái đọc à, đọc như con két vậy là không phải à, mà các hành là vô thường sớm ở muộn gì cũng ờ, biết mất Ờ, tôi sẽ không để tâm tôi đam mê trong bất cứ cái gì thì không phải mà đây là cái tinh thần mà vị hành giả phải luôn ghi nhớ thứ nhất mọi thứ đều là mong manh vô thường sớm muộn gì cũng cũng đợi nó mà đi đó là câu thứ nhất câu là sắp à, sắp sang sankara cho mình anavat thì ta kha với sanh thì các hành là vô thường mong manh sớm muộn gì cũng đợi nó mà đi cái thứ hai sắp sabalu ke cho mình manona pheramis thì tôi sẽ không có đam mê trong bất cứ cái gì của bạn vật này ừ. vì sao vì trước sau nó cũng biến mất các vị biết cái này quý vị mới thấy khiếp các vị biết cái này quý vị mới thấy khiếp thứ nhất có một cái bài báo của nước ngoài đó họ viết như thế này một trăm ngàn năm nữa thì cái dấu vết của nền văn minh hôm nay nè nó sẽ còn lại cái gì thế còn là cái gì nó chỉ còn lại trên những cái gì mà nó bằng đá bằng những cái kim loại kiểu như là platinum là platin hay là titanium ừ. chỉ còn stainless steel tức là thép inox chưa chắc còn lúc đó chỉ còn có cái platinum còn lại trong cái titanium còn lại trên đá rồi mai ra cái tưởng tượng với một cái nền văn minh mà nó là hoành tráng như thế này Đấy mà một trăm ngàn năm nữa không có ai phá hoại hết tự nhiên bởi vì cái tuổi thọ của các thứ và các thứ chất liệu nó làm sao mà nó trụ nổi một trăm ngàn năm quý vị mà sẵn đây tôi nhắc lại cho các vị một chuyện đó là cái trăm ngàn năm đó nó so với cái tuổi thọ của một con người thì nó nhiều thiệt nha nó nhiều hơn một ngàn lần đấy nhưng mà trong cái thời gian của vũ trụ thời gian của trái đất thời gian của các lớp trầm tích của các cái uh, mẫu quá thạch thì cái 100.000 năm nó chỉ là một giây đồng hồ thú vị biết không chỉ là một giây đồng hồ thôi Đấy. mà trong một giây đồng hồ đó của vũ trụ thì toàn bộ cái dấu vết văn minh của chúng ta hôm nay cơ hồ không còn là bao nhiêu hết mất sạch nó chỉ còn là những cái gì đó mà được cấu tạo được đúc nên từ titanium hơn bằng platinum hoặc là bằng vàng ví dụ như vậy đây mà những thứ vật chất đặc biệt như vậy à, à, cho nên mọi thứ thì vậy đó, mọi thứ sẽ lần lượt đổi nó mình đi và từ đó nó dẫn đến một cái nhận thức đó là khi hiểu như vậy tôi sẽ không có thích bất cứ cái gì hết bởi vì tất cả những cái đầu tư của tôi hôm nay rồi thì sao nhất khoảnh điền thiên niên vạn chủ một miếng đất trải qua ngàn năm thì qua tai biết bao nhiêu đời chủ cái gì biết không biết bao nhiêu Ừ. cái cái ngôi nhà của quý vị đang ngồi nghe giảng này cái ngôi nhà này 50 năm trước 80 năm trước 100 năm trước nó thuộc về chủ quyền của ai và 100 năm nữa cái ngôi nhà mà quý vị đang ngồi đó nếu quý vị đang ở Sài Gòn nếu quý vị đang ở Sài Gòn thì 100 năm nữa nó biết đâu nó nằm trong cái khu vực giải tỏa quy hoạch gì đó nó trở thành lộ hoặc maybe nó đã thành sông nó trở thành kênh rạch hoặc có thể nó sẽ nằm hẳn dưới nước bởi vì ai cũng biết Sài Gòn là một trong những cái khu đô thị mà có cái cái cái, cái có cái độ cao là ít nhất trên thế giới Bangkok Venice Bangkok của Thái Venice của của Ý rồi Sài Gòn của Việt Nam là là một trong những cái đô thị mà có cái khả năng mà, mà, mà bị chìm bị chìm trong nước cao nhất có nghĩa là Sài Gòn bây giờ đó là nếu mà là trong vòng vài trăm năm nữa thì nó chỉ là một cái vùng đầm lầy thôi và có thể càng lúc nó càng lún sâu sâu sâu nữa cho nên những cái đầu tư của chúng ta bây giờ nếu mà chúng ta có một cái nhìn mà nó hơi khoa học chứ không có cần thành thông gì mờ nha cái nhìn nó hơi khoa học một tí là mình những cái thứ mình đầu tư đó, nó bạc lắm còn có gì đó có gì dành cho con nữa đi chết đi con có gì là ai Để. con có gì là ai gái thì nó đi nó, nó lấy chồng trai thì nó lấy vợ cái đời một đời hai nó còn nhớ quý vị là ai chứ đến, đến, đến cái đời cháu nội là bắt đầu nó phôi pha nó nhạt nhòa đến đời cháu cố cháu sơ là quý vị trở thành ra là người tiền sử rồi nha chưa kể trường hợp à, nó mà có những gia tộc mà nó đơn truyền nó còn chết nữa biết quý vị đã biết đơn truyền không đơn truyền có nghĩa là chỉ có một đứa con trai nói giỏi thôi không mà nó mà nó nó bị trục trặc cái gì đó do thực phẩm do sinh hoạt do ô nhiễm gì đó mà nó tịch ngồi nó không thèm truyền nữa thì coi như sau nó đã đơn truyền rồi mà coi như là đến đời nó là tuyệt nọc đơn truyền hay dễ dẫn đến tuyệt nọc lắm nha là coi như kết thúc đó nhớ cái đó nha cái đó rất là quan trọng nha ừ. đó nhớ cái đó cái đó rất là quan trọng cho nên ở đây đó ừ ở đây đó cái vị hành giả đầu tiên là phải thấy rằng là mọi thứ là mong manh vô thường rồi sẽ đội nón đi sạch cái thứ hai tôi sẽ không để cái tâm của tôi thích thú được bất cứ cái gì rồi cái thứ ba là sắp có luôn cả tâm em của tại sạch tí ừ. ngay trong hình hài này ừ, cái câu này có nghĩa là ngay trong hình hài này thì cái tâm tư của tôi ừ, cũng nằm ngoài cái thế giới này rồi Sapaloka cái mi mà luôn không quốc thể sạch thì ngay trong cái hình này này cái tâm tư tôi của tôi đã, đã nằm ngoài cái, cái cõi đời này rồi nằm ngoài đây có nghĩa là tôi không có bị vướng kẹt trong cái thích và ghét nữa quốc thể sạch là xuất là đi ra khỏi xuất ly ừ. ngay trong cái hình hài này thì cái tâm thức của tôi cái tâm tư của tôi tâm tư tình cảm của tôi đã không thuộc về thế giới này nữa ừ. cái chuyện quốc tế sắp tới tôi dịch là không thuộc về thế giới này nữa khi là nó đã đi ra khỏi cái tâm cái nhận thức thì rất là quan trọng à, buổi đầu có thể là tự kỷ ám thị nhưng mà lâu ngày nếu mình thường xuyên tâm niệm thì lâu ngày sẽ có lúc mình trở thành người phương ngoại các vị biết không tức là người cõi ngoài chứ phải cõi trên nhưng người ở trên là hết xài mình người cõi ngoài thì ok có nghĩa là ngay từ phút này tôi đã không thuộc về thế giới thì không thuộc về có nghĩa là tôi không bị vướng kẹt trong đó nữa tôi không có vì cái gì đó trong trong cuộc đời này tôi khổ tâm không vì cái gì đó cuộc đời này mà tôi liên tiếc là tôi đam mê tôi đã nói với bà con rất là nhiều lần có ba kiểu chết bà con còn nhớ không có ba kiểu chết ngay bây giờ bà, bà con bây giờ phải chuẩn bị tâm lý để chọn một trong ba cái chết đó cái chết thứ nhất đó là cái chết của thánh nhân thanh thản nhẹ nhàng xuôi tay khi không còn việc gì để làm nữa khi không còn duyên để trụ lại cái tấm thân này nữa thì đi đó là cái chết thanh thản của thánh nhân cái chết thứ hai là cái chết chán chường của cái người mà đã hiểu quá nhiều chuyện đời cái chết thứ nhất là cái chết thanh thản cái chết thứ hai là cái chết chán chường của một người hiểu quá nhiều cuộc đời hoặc là họ đang đối diện với cái gì đó mình nó quá nặng nề họ sẽ sẵn sàng ra đi với một sự chán chường cái chết thứ ba là cái chết của người cái chết sợ hãi cái chất tiếc nuối của một người không biết chuyện không có nội hàm không có hàm dưỡng các bạn hiểu không có ba cái chết tôi đang giảng về cái câu thứ ba tức là sapaloka chậm ni manu của thể sạch tiết tôi đã không thuộc về thế giới này nữa thì tôi mới, mới nói ba cái chết khi mà chúng ta còn bị ràng buộc quá nhiều chúng ta đi khó lắm đi mắt không nhắm à, đi mắt không nhắm tiếc lắm tiếc là phải bỏ lại cái khoảng trời cực kỳ thơ mộng dễ thương bỏ lại bao nhiêu ân tình dấu biển bỏ lại bao nhiêu tình cảm ngọt ngào bỏ lại bao nhiêu trăng thanh gió mát bao nhiêu thác bền thác kền kinh rạch sông ngồi biển cả đại dương sa mạc bao nhiêu trăng sao hoa lá ông bướm tùm lum bỏ lại hết để mình đi tiếc lắm tiếc lắm tiếc lắm đó là cái chết tiếc nuối hoặc là sợ hãi của người không biết gì hết đó là cái chết không nên có nhưng mà cái chết thứ hai thì gỡ gạt được đó là cái chết của người chán chường tôi chỉ mong có một điều tôi đừng tôi bị bệnh gì cũng được tôi chết tuổi nào cũng được tôi bị bệnh gì cũng được nhưng mà tôi chỉ mong trong những cái giây phút cuối đời đó, tôi được ra đi trong sự chán chường nó xấu quá kìa ở đó làm gì nữa nó cằn cõi rồi tiếc nó làm gì nữa nó mệt mỏi lắm rồi xài nó được việc gì nữa thôi thì kiếm cái khác mới mà xài chờ bậc di lạc ra nó cứ lăn cứ lóc đi thời gian đi cho nó qua ngày đoạn tháng là chờ bậc di lạc ra đời thì ngày thò tay ngày cứu mình nói như vậy không có nghĩa là mình tu là tu tha lực mình trông đợi người khác nhưng mà nó là một cách nghĩ mà tôi muốn gợi ý cho bà con tâu nha nếu mà con muốn thành Phật thành đại thừa tối thượng thừa thì tùy tùy các vị nhưng mà cứ như vậy có nghĩa là mình nghĩ nó cũng xì rồi nó mệt mỏi nó xấu quát nó hôi rình rồi nó hôi hám nó bất tỉnh lắm đầu nó đã rượu rã lắm rồi thì thôi giờ của thiên cả địa ngay dễ như vậy đi cho nó, nó đi trong sự chán trường nhưng mà nó ngọt nó, nó nhẹ không? cho nó trơn trơn chút cái mà tôi nói nhất là ra đi trong cái sự sợ hãi và tiếc nuối thì phải biết trên đời này không có gì nó kinh hoàng các bạn không muốn chết mà phải chết không muốn đi mà phải đi không muốn mất mà phải buông dễ sợ lắm rất là dễ sợ và đây là một câu thần chú mà quý vị phải xâm lên người à. khi mà ta không thể thay đổi được cái tình thế thì ta phải thay đổi cách nghĩ của mình khi ta không tránh được cái chết thì bắt buộc chúng ta phải có phải chuẩn bị một cách nghĩ để mà đón nhận nó một cách ngoạn mục vì tôi nói trung trung có hiểu không ta tôi nói các vị có hiểu không tôi nói trung trung có hiểu không khi mà cái chết nó là cái chết và cái tuổi già cái bệnh tật nó là cái mà mình không có tài nào mình tránh được thì thì mình phải làm một cái việc thứ hai thôi đó là chuẩn bị tâm lý thiệt là ngon lành để đó mà. lúc bây giờ cái chết không còn lớn chuyện nữa nha lúc bây giờ cái chết không còn lớn chuyện nữa ừ. bởi vì các vị nhớ nha có có hai trường hợp mà nhiều khi cái vấn đề nó khó khăn là bị vì tự thân nó có nhiều khi nó khó khăn là bị chỉ vì vấn đề của người đối diện nó đấy cái cái chuyện khó hay dễ có một vấn đề đó nó nằm ở hai phía một phần là tự thân nó à, nhưng mà nó có trường hợp nó nằm ở cái phía người đối diện cho nên chúng ta nói nhiều khi không phải là đường nó đi nó khó mà tại vì chúng ta trang bị không có đủ mấy đứa trẻ em người đức bên đây là ở bên đây là lớp 1, lớp 2 là nó, nó đã được thầy cô dạy cho học thuộc cái câu này không có thời tiết xấu chỉ có áo quần mặc đúng hay không mà thôi ghi câu này đi không có thời tiết xấu không? không có thời tiết quá nóng mà quá lạnh không có thời tiết xấu phải dạy con nít nó nhớ vậy đó không có thời tiết xấu mà chỉ có áo quần mặc đủ rồi mặc đúng hay không mà thôi nếu mà mặc đúng mặc đủ thì tuyết rơi không thành vấn đề nó âm 5 độ 10 độ không thành vấn đề tôi tôi đã từng đi à, trong một cái bầu không khí trong cái bầu không khí gọi là trong một cái nhiệt độ mà âm 5 độ 10 độ nhưng mà nếu tôi mặc ấm là ok nha ừ. cho nên là là, là, là, là, là ở đây bạn nhớ cái đó nhớ cái chỗ là cái chết cái chết nó rất quan trọng cái, cái chết là có ba kiểu một là cái chết của một người biết chuyện ừ, thanh thản nhẹ nhàng ra đi khi việc đã xong cái chết là đẹp quá rồi cái chết nó chết 10 điểm cái chết thứ hai tôi cho là 6 điểm 6 trên 10 đó là cái chết chán chường ừ rồi à, các vị chờ cho một chút nói chuyện lớn quá nói chuyện lớn quá nữ mà gặp nhau là nó là hai người đàn bà cộng với con dịch nó ra cái chợ quý vị hiểu không ừ hai cái đàn bà cộng với nhân vịt ra cái chợ rồi bây giờ đó là là là cái thứ ba tức là nipa nó bồ nên cho ma nó sang không cái sự ký. tâm của tôi sẽ xuôi về niết bàn sẽ hướng về niết bàn tâm của tôi sẽ xuôi về niết bàn sẽ hướng về niết bàn là sao có nghĩa là hồi nãy tôi nói rồi khi mà anh thấy rằng cái sự hiện hữu này nó là một cánh nặng khi mà cái sự hiện hữu này nó là một nhà giam khi mà sự hiện hữu này nó là một chuỗi dài của cái tẻ nhạc vô vị vô nghĩa thì sao thì lúc đó mình chỉ nghĩ đến chuyện kết thúc nó chấm dứt nó còn tất cả những ai mà chưa thấy nó là gánh nặng chưa thấy nó là cái sự tẻ nhạt vô vị chưa thấy nó là một cái nhà giam thì họ mới có còn có cái nhu cầu kiếm tìm trong đợi tín nhiệm và chờ đợi hoài vọng ở nó cái người mà họ đã thấy nó không còn cái nước non nào rồi chỉ muốn bỏ nó họ đi và tôi nhắc lại một lần nữa khổ cái nỗi khổ trên đời nữa nên nói Đức Phật chia có trong kinh Đức Phật chia ra ba cấp Đức Phật chia chứ không phải trong chú giải này Đức Phật chia ba cấp một là khổ khổ tức là những gì mà nó làm nó thân tâm mình khó chịu thân đau đớn nhức mỏi tâm thì bực dọc sợ hãi hờn giận phiền muộn tất cả những gì làm cho thân tâm khó chịu được gọi là khổ khổ Ừ. thì cái hạn hạ căn á, là cái người mà họ phải bị cái gì đó gây sốc đủ để cho thân tâm họ khó chịu thì họ mới bắt đầu hướng đến chuyện tu hành cái hạn thứ hai là hạn trung căn có nghĩa là họ cái khổ thứ hai đó cái khổ thứ hai đó là ngoại khổ cái khổ thứ nhất là cái sự đau đớn khó chịu của thân tâm cái khổ thứ hai là sự biến mất của những gì mà ngọt ngào hạnh phúc thì cái hạng trung căn ấy, là họ không cần phải đau khổ hoàng hoại mới tu mà chỉ cần họ thấy một cái hoa héo họ thấy một cái uh, sự đổ vỡ một cái sự rạn nứt nào đó trong tình cảm trong tài sản trong sức khỏe của ai đó là nói chung họ thấy một cái gì tốt đẹp mà bị hư hao đó là đủ để họ tu đủ để họ chán sợ nhưng mà cái cái khổ thứ ba đó đó là cái bản chất lệ thuộc các điều kiện để có mặt tại cái bản chất đó nó, đó, đó thứ nhất không phải ai cũng đủ sức bình tĩnh sáng suốt để thấy mà đồng thời đó đồng thời đó, đó là không phải ai thấy cái đó cũng chán à, tôi nói một lần nữa cái trường hợp thứ nhất cái, cái khổ khổ nó giống như cái chuyện mà mình làm dâu ở một cái bên một cái bên nhà chồng mà cũng như quá tệ không là gì từ cái đó mình chán mình không muốn làm dâu nữa đó đó gọi là khổ khổ cái trường hợp thứ hai nữa đó gọi là ngoại khổ có nghĩa là mình làm dâu mà lâu lâu mới gặp chồng một lần người chồng của mình rất mực yêu thương mà lâu lâu mới gặp một lần không thì lâu ngày mình cũng, mình cũng mệt mỏi với sự đợi chờ đó à, mình thương mà cái ông cứ bỏ ông đi hoài đó là học thứ hai rồi cũng chán hôn nhân trường hợp thứ ba hôn nhân họ ok không có gì hết đó. nhưng mà những lúc bình tâm nhất gì những buổi chiều vàng ngồi một mình bên triền đồi bên một cái đồi cỏ họ thấy những cô gái trẻ tung tăng đi bên kia đòi tay nắm tay tung tăng không có gì âu lo phiền muộn hết rồi chợt nhớ họ dòm xuống dưới, dưới họ đó thì họ đang đẩy một chiếc xe nâu chiều nay họ phải về họ nấu bữa cơm tối cho nhà chồng rồi trước khi ngủ họ phải coi cửa nẻo họ coi chuồng trại này nọ rồi họ mới được đi ngủ sáng mai sớm khi trời còn mờ sương mọi người đang ăn giấc thì họ phải trở mình dậy sớm để họ làm làm dâu mặc dù làm dấu đây vui lắm ai cũng thương hết trơn nhưng mà họ thấy cái cả họ chỉ chán cái cảnh mà đời sống mình không còn tung tăng như thở nào nữa họ chán là chán cái chỗ đó thì mình tạm hiểu cái đó giống như hành khổ vậy nghĩa là không có cái gì hết họ chỉ chán cái sự tẻ nhạt vô vị thôi họ chán sự tẻ nhạt vô vị của một cái kiếp làm dâu của cái kiếp là làm dâu xứ lạ làm dâu nhà người họ chán thay vì bây giờ tuổi này đó đừng có yêu đương mất dịch mất tôi đừng có hôn nhân hôn nhiếc gì hết bây giờ mình làm tiếp tục là một sinh viên độc thân không đi làm ngoài giờ à, đi làm ngoài giờ rồi để dành tiền bạc là mỗi năm lên với cây xanh lấy ngày hè đi tung tăng năm châu bốn biển của thằng này tương giới của cái thằng thằng nó đẹp trai bằng trời đi nữa thì sao vậy thì sao đẹp trai bằng trời đó à, nhà nó giàu nứt đố đổ vách rồi thì sao lấy mình lấy vàng đó là mình mình nhai mình cạp mình ăn nha lấy mình lấy một sòn một nút trọng rồi được có được có cái chuyện mà nhà nó giàu có là mặt xác nó cái chuyện mỗi ngày mình cũng ăn ngày có ba bữa mà mỗi lần ăn chỉ đúng là một đôi đũa và một cái chén mỗi tối mình chỉ ngủ đúng một cái giường thôi nha mình không có thêm gì hết chẳng qua mình ảo giác mình nghĩ mình thấy là mình là giàu nha chỉ đúng ra đó thì cái nhu cầu thật sự của một kiếp người nó không có đòi hỏi mình phải chơi lớn như vậy mình cũng cần phải đổi lớn như vậy nha mới cần để khi mình hiểu như vậy đi mình nản mình nản mình thấy nó, nó, nó xa quá nha đừng có trách tại sao người ta ngoại tình là bởi vì người ta muốn vùng thoát ra cái nhà giam mà hồi đó giờ nó làm cho mệt mỏi quá ở đây đừng có nói tôi suối vì ngoại tình nha cái nói đó là là, là, là đổ thừa tôi là tôi, tôi không chịu trách nhiệm nha tôi chối á tôi chỉ có thể nói rằng cái, một ngày nào đó khi mình thấy là mình bị giam nhốt mình mệt mỏi lắm giam nhốt trong cái lối mòn trong những cái củ xì xưa là nó nản lắm nè thì đây cái à, cái hành khổ là vậy cái bậc thượng căn không cần phải máu lệ không có chán đời mà chỉ cần ngay cái trong cái sự êm đềm nhẹ nhàng à, của đời sống cũng đủ làm cho họ thấy cái sự vô vị để nhạt họ chán đây mà như vậy thì ở đây có ba hạng hướng về niết bàn hạng thứ nhất bị một cái đau đớn sốc nổi nào đó họ hướng về niết bàn cái hạng thứ hai là họ bị thấy những cái gì tốt đẹp bị mất mát họ hướng về niết bàn cản thứ ba họ thấy ra cái sự tẻ nhạt vô vị lê thê lết thách của cái dòng luân hồi của của mọi cuộc hiện hữu họ chán họ muốn buông thế là hướng về niết bàn nha thì hành giả tu tập về cái đề mục vô thường cũng vậy đó họ quán chiếu như vậy đó ừ. rồi rồi tiếp theo nó gọi là săn vú cho na mi chấm mi bà năng cái chỉ sầm trí khi mà đã hướng tâm về niết bàn như vậy đó, thì các cái phiền não của tôi sớm muộn gì cũng phải được cắt đứt bởi vì phiền não là gì phiền não gom gọn lại có hai thôi đó là thích và ghét uhm, thích và ghét tại sao tôi thích cái gì đó là bởi vì tôi đã có ghét khi mà tôi đã thích cái gì đó là tại sao tôi thích ta vì tôi hiểu lầm tôi hiểu lầm nó tôi không biết đó là mong manh tôi không biết nó là khổ tôi không biết nó là vô ngã tôi mới thích nó nhớ nhớ nha nhớ cái đó quan trọng lắm nhớ cái đó cho nên à, nó phiền não ở trong đây nói là khi đã thấy như vậy thì thành thì cái vị hành giả lại nghĩ thêm một chuyện nữa là sớm muộn thì phiền não của mình phải kết thúc có nghĩa là sớm muộn gì mình cũng không còn cái gì để thích và để ghét trong cuộc đời này nữa khi tâm đã hướng niết bàn à. khi đã hiểu được vạn ngữ đó là cái gì thì không còn gì để mình thích không còn gì để mình ghét nữa hết đó là vì sao là vì mình biết nó là cái gì mà mình biết nó là cái gì mình biết cái thích của mình bản chất nó là cái gì mình biết cái ghét của mình thật sự nó là cái gì từ đâu nó ra cái thích và ghét tôi nói hoài tiền à. nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống nó khiến cho mình thích cái này ghét cái kia nhưng có gì hết do tiền nghiệp tôi sanh làm con đeo, rồi khuynh hướng tâm lý tôi là người hung dữ mà lại ham ăn thế là tôi tôi phải sanh vào trong đó để tôi ăn thịt sống rồi cái môi trường sống hiện tại là tôi lại sống chung với mấy cái con bèo khác thế là đối với tôi thịt sống mau từ nó là một cái gì đó rất là hấp dẫn này nhưng nếu tôi là một con beo mà tôi được nuôi dưỡng ở trong một cái môi trường thân thiện trong nhà như kiểu thú cưng thì tôi đâu có khát máu giả mang như đồng loại của tôi trong rừng thẳm các vị nghe kịp không đấy đây cũng vậy khi mà hành giả thấy được niết bàn là sự biến mất là sự chấm dứt nhất của những gì làm cho mình phiền đó thì cái cái cái cái cái bước đi tiếp theo là hành giả cũng phải hiểu rằng sớm muộn gì những thích và ghét này phải được kết thúc do hiểu lầm do ảo tưởng do ngộ nhận mà mình thích cái này ghét cái kia hay có thích là có ghét dạ, do có thích ấm em cho nên cái gì không có em ấm mình không thích thích ấm áp cho nên không thích cái gì lạnh lẽo hơn thích mát mẻ nên không thích cái gì nóng nực đúng không yeah nó luôn luôn như vậy các vị thích cái gì thì tự nhiên nó sẽ đằng sau cái thích đó là nó sẽ ẩn chứa một cái ghét ừ, ghét cái ngược lại tôi tôi tôi bảo đảm tôi băng vâng chắc như vậy nha các vị cứ nói về thích cái gì thì các vị thích cái gì thì đằng sau cái thích nó sẽ làm cái ghét ngược lại cho nên bao nhiêu chuyện não gom gọn là chỉ còn có thích và ghét mà thích và ghét đó là ảo tưởng là ra đấy cho nên trong kinh đại niệm xứ đức phật gom hết phiền não lại còn ở trong có hai cái chữ thích và ghét và trong bản tiếng việt dịch là tham ưu ở đây bị tỳ kheo tinh tấn chánh niệm tu tập ờ, là quán thân tinh thân diệt trừ tham ưu ở đời tham là thích mà ưu là ghét chỉ vậy thôi nhớ nha ừ, ừ, chỉ vậy thôi cho nên cái bước cái bước uh, tiếp theo là parami đó chứ parami đó cho sa mani đó sa mana gặp tôi với sa mì thì rồi đây với chừng ấy nhận thức về thế giới về vạn hữu và về niết bàn không? hiểu được cái chuyện mà mình phải làm đó với phiền não rồi đây sẽ có một ngày tôi hoàn thành đạo nghiệp samanya là sa môn à, mà parami nó cho samanyi nó samana của tôi cũng có sa nghiệp tí sẽ có một ngày tôi hoàn thành đạo nghiệp của một sa môn đạo nghiệp của sa môn là gì không còn phiền não nữa không còn sanh tử nữa không còn chuyện gì phải làm nữa thì đó gọi là đạo nghiệp sa môn nha tạo nghiệp sa mù nhớ cái đó thì đây là chính là 10 là sáu cái quan niệm cần có ở một cái người mà quán niệm vô thường quán niệm vô thường thì họ sẽ thường xuyên dạ, đây là sáu cái tư duy đây là sáu cái nhận thức thường có ở một người mà sống quán chiếu cái tánh vô thường tánh mong manh tánh phù du của bạn hữu nha tiếp theo đó đó là kênh ờ, ờ, một trăm lẻ ba cái hôm qua tôi hỏi bà con cái kinh 103 đó ở đây nó có một hiểu lầm rất là lớn ở đây này các tỳ kheo một tỷ kheo mà quán niệm cái tánh khổ của vạn hữu đó là phải quán quán niệm toàn diện toàn triệt chứ không có khoanh vùng đó một tỷ kheo mà quán niệm về cái tánh khổ của vạn hữu thì phải quán niệm một cách toàn triệt toàn diện toàn tập chứ không có khoanh vùng là cái gì mình thích mình kể riêng nó ra cái vị kia kể không chính vì phạm vô mình á tôi nói hoài wow, chính vì mình còn cái khoanh vùng đó gọi là ô thân cái đấy toa cái này rất là quan trọng chúng ta tại sao chúng ta biết đạo chúng ta thờ Phật tùm lum hết á, mà tại sao chúng ta vẫn còn phiền não tại sao chúng ta khổ là bởi vì chúng ta luôn luôn tu tập theo kiểu khoanh vùng có hiểu không ta chúng ta khoanh vùng về đối tượng khoanh vùng trong thời gian khoanh vùng về thời gian khoanh vùng trong cái mức độ tu tập thì gọi là tu tập kiểu khoanh vùng tiếng Bali gọi là tiếng Bali gọi là là là là là ô thanh caro thì khoanh vùng là như vậy đó à, khoanh vùng trong thời gian là sao à, còn sớm quá mà 4 giờ ngủ một chút đi làm gì bây giờ mình ngồi thiền đó là khoanh vùng về thời gian hoặc là chiều như khi muốn ngồi thiền chút mà thấy trời ơi, trời nó đẹp quá thôi mình đi ra ngoài ăn chút đi chơi đó là khoanh vùng về thời gian à, còn khoanh vùng về không gian là sao cái chỗ này ngồi nó thấy nó thoải mái lắm là cái chỗ này ngộn thoải mái để lát vô phòng đi à, chỗ này ngộn được em à, đại khái là cái chỗ này nó ồn quá ví dụ như vậy thì lẽ ra chánh niệm phải được mình tu tập trong mọi lúc mọi nơi rồi đằng này là mình khoanh vùng cách mình tìm đưa ra đủ cái thứ lý do đủ thứ điều kiện dựng lên đủ thứ hoàn cảnh để là chúng ta không có gọi là tiếp tục tinh tấn tiếp tục chánh niệm nữa thì đó gọi là khoanh vùng về về không gian khoanh vùng về đối tượng là sao tức là mình nói mọi thứ là vô ngã vô thường vậy chứ mình cũng chừa riêng ra như một rổ đầy ắp những thứ mình thích mình không có kể nó vào trong cái danh sách những thứ vô tự à, những thứ khổ nhớ nha cho nên tôi nhắc lại tu tập có hai kiểu một cái kiểu tu triệt để rốt ráo và một kiểu, kiểu tu khoanh vùng thì tiếng Bali kiểu, kiểu khoanh vùng đây là ô thân caro thì tu kiểu khoanh vùng là như vậy đó ừ. cho nên đừng nói làm lạ là tại sao một cái người giỏi giáo lý như vậy đấy một người tu hành lâu như vậy làm thầy chùa lâu như vậy đệ tử đông đúc như vậy mà họ có những cái nó quá kỳ và nó hơi hơi kỳ bởi vì mình hiểu là họ đang tu cái kiểu khoanh vùng có vị hiểu không tu khoanh vùng là tôi vậy đó có nghĩa là cái gì cũng vô ngã vô thường trừ ra cái này đó ai cũng đáng để nhận được cái từ bi của mình trừ ra cái bà nội đó đó là tu kiểu khoanh vùng đó nha rồi thì cái khoanh vùng ở đây đó ở bên cái ờ, bên cái quán niệm khổ á quán niệm tánh khổ của bạn ngữ đó là sao ở đây trên bản dịch tiếng việt có một cái nhầm lẫn lớn ở đây cô giọt mưa cô quan nghĩ bỏ vô cho tôi có đoạn Bali dùm đoạn Bali của cái kênh 103 không có hạn chế alo bỏ vào dùm tôi bỏ vào dùm tôi cái Bali nha yeah, Bali của đoạn 103 đúng rồi cô mới bỏ vào đoạn tiếng Việt đó cô mới bỏ cái đoạn tiếng việt bây giờ cô bỏ gì tôi cái đoạn Pali thì để cho bà con họ banh cái con mắt ra ra họ có thấy cái động trời đó ở trong cái bản tiếng việt thì ghi như thế này trong tất cả các hành tưởng niết bàn sẽ được an trú trong tôi nhưng mà tôi với bà con nhận qua tôi có hỏi bà con rồi bà con thấy cái chữ niết bàn á à, và và cái gì ta và nipida uhm. nipida khác nhau nha cái nipida đó là sự nhàm chán sự yếm ly à, sự chán sợ gọi là nipida còn nibbana là niết bàn khổ à các vị nào đọc dùm tôi tiếng anh đọc dùm tôi tiếng đức đọc dùm bản tiếng thái cô có phải như vậy không nha yeah cho nên cái chỗ này là đây là một nhầm lẫn tôi không dám tin đây là do ngài Minh Châu mà tôi e rằng đây là cái đám gọi là biên tập hoặc là của cái bên cái đám mà chỉnh sửa bản in á, cảo bản tôi nghi như vậy bởi vì bản thân tôi tôi đang bị đại nạn ở Việt Nam nè tôi ở nước ngoài mà tôi đang bị đại nạn ở Việt Nam là có một cái bà trời đánh thánh giật nổi hứng lên mà tôi nghi là chắc ngoại bộ chăm trỏ còn sao đó mà đi sửa cái bản thảo của tôi mà bà chỉ kiểm duyệt về mặt chính trị thôi cái là tôi không có chống đảng chống nhà nước là được rồi hiểu không còn đằng này bà thò cái bàn tay lông lá vào ở trong cái tiếng việt của tôi đó là sao du hiểu không du là con người du là người có học mà du làm chuyện quá lạ như vậy là sao du can thiệp luôn ở trong cái bản thảo của tôi du đề nghị xài chữ này xài cái kia mà du tôi nhắc là nữa tôi không có đụng tới đảng mà nhà nước của du tôi không đụng tới đường lối chính chị lập trường chủ trương quan điểm là được rồi nha mà ta vô du thọ bằng tay đó làm cái gì nha thì tôi ở đây không có làm gì chửi bới tôi chỉ nhắc lại tôi e rằng hòa thượng minh châu thở sinh tiền cũng từng là nạn nhân của một cái thứ người nửa người nửa ngọt như vậy cho nên nó mới lòi ra cái bản tiếng việt như thế này đó tôi nghi như vậy và tôi còn nghi là nội bộ có người chọt chọt để phá banh cái bản thảo của tôi để mai này bắt tôi phải chịu trách nhiệm trước bàn dân thiên hạ là ông đã là viết như vậy ông đã nói như vậy đó là cách viết mà không cần giao búa nha thì hôm nay nếu chúng ta bất cẩn chúng ta sẽ gọi là phạm thượng đến hòa thượng dịch giả nhưng mà tôi không tôi không tin hòa thượng lẫn lộn chỗ này mà tôi nghi là cái đám mà cái đám biên tập á, cái đám mà chấp bút nó lộn chỗ này một cái một cái sự nhầm lẫn cực kỳ phải là nghiêm trọng nha yeah ở đây quán niệm đau khổ là sao quán niệm vô khổ làm như thế này trong tất cả các hành đó, trong cái bản tiếng bản tiếng việt của ngài đó trong tất cả các hành tưởng niết bàn sẽ được an trú trong tôi ví như kẻ giết người đang đưa dao lên chém chết rồi cái chỗ này bản Bali không có nói như vậy Rồi bản Bali nói thế này bản Bali nói thế này cái đầu tiên đó là ta suchami biết sập tí à, tôi sẽ chán sợ tôi sẽ chán sợ tôi sẽ chán sợ đối với các hành đối với vạn hữu giống như một người mà đang nhìn thấy cái kẻ sát thủ mà nó đang dơ gươm lên vậy ta đó. Ukkita Sike ta là dơ lên mà á xí là thanh gươm cái ta sẽ Ukittasike là đang dơ gươm lên nha tôi sẽ chán sợ các hành đó, nó bằng cái tâm trạng của cái người mà nhìn thấy cái tên sát thủ mà nó đang dơ cái gươm lên ừ. à, tôi sẽ chán sợ các hành như là một cái người như là một như là một cái người mà ham sống sợ chết mà nhìn thấy một cái cái tên sát thủ nó đang dơ cái gươm lên dơ nó dơ dơ cái thành kiếm lên nó sửa sọ nó chặt xuống vậy đó ừ. tôi sẽ nhàn giá các hành như là người ta nhìn thấy một tên sát thủ wow cái bản bản nó như vậy mà bây giờ trong bản tiếng việt thì dịch như thế này uhm, bản tiếng việt dịch như thế này uhm. là trong tất cả các hành tưởng tiếp bàn sẽ được an trú trong tôi à, ví như kẻ giết người đang đưa dao lên chém cái việc tưởng tượng của nó động trời không trong khi mà cái bản kia là tôi sẽ chán sợ với các hành đối với vạn hữu nhưng người nhìn thấy tên sát thủ đang giơ thanh kiếm lên thì nó nó, nó sáng hơn rất là nhiều uhm. rồi cái thứ hai cái thứ hai cái thứ hai cái thứ hai là sắp baluka chấm mềm manu quất hết sạch tí ờ, tôi sẽ để lại thế giới đằng sau lưng của tôi nghĩa là tôi sẽ rời khỏi nó tôi sẽ để lại thế giới này đằng sau lưng của tôi tôi sẽ để vạn hữu lại đằng sau lưng của tôi hoặc tôi từ bây giờ không thuộc về cái thế giới này nữa tôi đã là người phương ngoại tôi không còn gì để thích và ghét trong thế giới này nữa nha ở đây những cái tay mà dịch sát mà mà nghe tôi dịch cái này là họ chỉ nhảy dựng lên tới nóc nhưng mà tôi vẫn phay phay ra tôi dịch tổng dịch như thế đó nha sắp lâu cà trong này nô có thể tôi đã là người phương ngoại tôi đã để lại vạn hữu sau lưng của tôi ừ, tôi đã gọi là không có mắc mới gì thế giới này nữa đấy bởi vì nó còn là khổ thôi tôi nhìn nó như là nhìn một cái tên sát thủ mà à, Nibbani ở chỗ này mới là Niết bàn nè Nibbani à, Nibbani Sampadasa tôi sẽ sống ở trong cái nhận thức à, trong cái sự thiết tha à, về Niết bàn Sampa là yên tĩnh đó sẽ vi là nhìn thấy tức là tôi sẽ là người cảm nhận được cái sự an tĩnh của niết bàn đó là dịch sát còn nếu mình dịch tôi tiếng việt mình mình dịch nhẹ là tôi sẽ có lòng thiết tha đối với niết bàn những gì là gọn rồi tôi sẽ lòng thiết tha giống như là thay vì nói tôi sẽ thấy được tấm lòng của mẹ tôi đối với tôi thì mình chỉ cần mình chỉ gọn là tôi sẽ thương mẹ tôi hơn tôi sẽ có hiếu mẹ tôi hơn trong một trường hợp nào đó mình nói gọn như vậy tôi sẽ có hiếu với mẹ tôi hơn chứ không nhân tiếng phải dịch xác là tôi sẽ thấy được tấm lòng của mẹ tôi đối với tôi ở đây cũng vậy Nibbani Chasantadasa Vi Phavisami tôi sẽ thiết tha sẽ không thiết tha đối với cứu cánh niết bàn anusaya cha mi samukha tăng các chí sanh tí ừ, samukha tăng các tí nó có nghĩa là chặt đứt cắt đứt đốn tận gốc nha ừ. mà anusaya đây là phiền não ừ, phiền não là sao ta phiền não nó có ba phiền não có ba cái ghi sao ta thì nói có ba một là vi tích kama kỷ lệ tá là cái phiền não phiền não bộc phát qua thân khẩu ai nhìn cũng thấy cái phiền não thứ hai nó gọi là pariyut thana kỷ lệ xá là cái phiền não uh, trong dạng ý nghiệp à, chỉ đương sự và người có thần thông mới biết ví dụ như bây giờ tôi đang bực mình thì trời biết là chúng tôi đang nhăn răng tôi cười nè tôi đang nhăn răng tôi cười nhưng mà trong bụng tôi nó đang nổi điên lên thì lúc chính tôi tự biết tôi biết tôi đang xanh và cái người có thần thông cũng biết là tôi đang xanh đang bực mình gọi là tôi nhìn tôi cũng đi áo trai nghiêm thế này mà tôi nhìn một cái gì đó tôi thích thì người ta đâu biết tôi đang thích cái gì thấy y áo trai nghiêm nó tôi nghiêm nghiêm thế này, này à, chính lúc đó chính tôi tôi là đương sự đó tôi biết tôi biết mình đang sống bằng tiền não và người có thần thông mà nhìn như là biết được ông cha nó đang tiền não rồi nhưng mà cái tiền não thứ ba phiền thứ nhất là phiền não bộc phát qua thân khẩu nghĩa là ai nhìn như cũng thấy thấy tôi đang ê, ờ, sát xanh tôi đang chửi bới tôi đang đâm chém tôi đang ờ, bla bla bla bla, bla. cái phiền não thứ nhất là ai nhìn như cũng thấy cái phiền não thứ hai là phiền nó chỉ có trong tâm tôi có một mình tôi và người có thành thông mà biết thôi còn cái phiền não thứ ba là gì ta tu xa gia kỳ lề xá tức là phiền não trong cái dạng tiềm tàng ừ. khi ngộ sự mới à, xuất diện mới xuất hiện mới lộ diện à, mới lộ diện mê lộ diện có hiểu không ta em không có hiểu cái gọi là phiền não này không tức là nó trong dạng tiềm tàng à, khi là ngộ sự nó mới lộ diện có nghĩa là mình thấy một cái người đi chùa mặc áo dài rồi thước tha nhu mì chỗ ơi cái nó mặc nó hiền nó đi chứ nó chắp tay nó ngoan hiền nó đi thước tha chánh niệm từ tâm tràn đầy chỉ cần mà nó liếc mắt lên mà nó thấy một cái người khác mà đi chung với chồng nó một cái rồi nó săn tay áo lên rồi nó cầm guốc nó xử người ta liền ừ, ví dụ như vậy hoặc là một người mình thấy trí thức như vậy ờ, kiến cạnh như vậy ăn nói nhỏ nhẹ nhưng mà chỉ cần mà một cái quyền lợi hay là cái danh dự cái sĩ diện của họ mà bị bị bị tấn công ờ, bị chà đạp là họ cũng nổi cơn nên liền bác sĩ kỹ sư nào đi nữa tới lúc đó là tự nhiên nó quên sạch hết đấy mà trong khi trước đó là tiền có hết đó cái thì cái lúc mà không có gì hết đó, đó lúc đó tiền não họ đang trong cái dạng là anusia gọi là tìm phần tiền não tiềm tàng ừ, tiền não tiềm tàng ở Việt Nam mình nó có một cái chữ rất là kỳ nhưng mà tôi đụng tới cái chữ đó thì sẽ ba quân tướng sĩ bu lại chém tôi coi như banh xác luôn đó là cái chữ tìm miên cái chữ này không hề có cái chữ mà mà ngủ ngầm chứ qua chữ ngủ ngầm cái chữ ngủ ngầm là không hề có trong tiếng Việt Nam ngủ ở đây là nằm ngủ còn ngầm ở đây có nghĩa là nó kính khuất cái chữ này chỉ có trong Phật giáo Nam Tông Việt Nam mà thôi cái gì tìm á, là kính đáo giống như tìm thủy đỉnh gọi là tìm tìm tàn tìm tìm ẩn đó. còn miên là ngủ hai cái chữ tìm miên này thật ra nó cũng không có trong cái văn chương thế tục bởi vì sao nó được dịch sát từ cái chữ a nú sà giác chỉ có trong kinh Phật mới có từ cái chữ Anusaya dịch qua tiếng Hán Việt đó là tiền miên và từ cái chữ tiền miên là người Việt Nam mình bèn dịch ra là ngủ ngầm thì những người đi chùa lâu năm họ tưởng cái chữ đó là tiếng Việt Nam tôi xin thưa với các bố cái chữ đó là do những người trong cái Nam Tông Việt Nam mình xài thôi nha chứ còn mà không có cái ngôn ngữ nào từ ngữ nào đúng tiếng Việt Nam mình nó mà nó xài những ngủ ngầm mà chẳng mặc dù bây giờ đi chùa quen nghe hiểu hiểu nói cái gì nha mà đúng là cái đó phải dịch là tiền não tiền tàng à, chứ còn mà cái đó mà dịch là là, là, là, là ngủ ngầm cái nó kỳ lắm nó rất là kỳ mà nói tới nó giết mình chết tôi ví dụ như cái, cái y sư thì bên ngoài cái y lớn này nè tôi, mấy ông sư có mặc một cái y một cái nhỏ trong giống như cái áo lót vậy đó mà nó chỉ che có một bên thôi nó che cái bên trái và bên phải nó bỏ trống thì các vị đi hỏi dùm tôi con người Việt Nam mình ngay cả một số vị sư và đặc biệt là cư sĩ các vị hỏi dùm tôi họ kêu cái đó là cái gì toàn là nghe nói không không ai biết cái đó là cái gì họ kêu cái đó là cái phần sắt đã không? có người kêu là cái hàng sắt tôi vừa hỏi xong rồi có một nhân vật trả lời là hồng sắt dạ con thương với bố không có chữ nào đúng cái chữ đó là chữ ăn sắt cái đó là cái ăn sắc chứ không phải là hồng sắc cái ăn này giống như ăn uống vậy nó còn sắc cái này giống như sắc thép vậy đó ừ. mà tại sao vậy tại sao cái ăn sắc là bởi vì nó từ cái tiếng phạn là ăn sắc cá tức là cái che vai ăn xá là vai là xuống đây nha đó là cái vai đó là cái vai mà mấy cái đạo mình nó làm các ngày đem từ bên miên về bên thái về họ không có dịch chữ đó họ kêu họ đọc cái tiếng ăn cá họ đọc cái tiếng thái đọc cái tiếng miên họ kêu là ăn sắc đấy họ kêu là cái ăn sắc thế là việt nam mình là từ chữ tăng tới từ tử là cứ than cái nó nghe sao cứ lặp lại như vậy <clears throat> mà lặp riết là từ cái ăn sắc mà nó qua tới cái hàng sắc rồi nó gọi cái cái hàng người thấy nó nó đã lắm bởi vì nó mù hồng mà cái tay nó hồng sắc rồi cuối cùng bây giờ mà đi đè Nguyễn Lăng là hỏi mới hồng sắc là gì ông ông, ông đào giam còn sống hỏi ông là cái gì ông Lê Ngọc Trụ Lê Văn Đức hỏi đó là cái gì ông Paulus Bình Định của ông Đương Vĩnh Ký hỏi là cái gì của bố nào biết cái chân bởi vì nó hoàn toàn nó không có phải ăn xá là cái vai ăn xá cả là cái che vai nhớ cái đó nha ừ. cũng giống như cái bài mà bài y đăng vô nha đi năng hoàng tú là việt nam mình nó đọc mỗi người đọc một cách là ý đăng vô nha ti năng hôn tôi xuất cái tao nha vô những cái phước mà con làm đây xin nghĩa là hồi hướng cho biết con được ăn vui ý đăng vô nha ti năng hôn tú mà nhìn người không có đọc rồi họ nháy rồi mình tôi nghe là cây đàn vô giá cây đàn hôn thú hôn cùng nhau ta vô mà họ đọc suốt mùa tu và đọc từ cái năm này qua năm khác đọc suốt như vậy đấy cứ là cây đàn vô giá và cây đàn hôn thú hôn cùng nhau ta vô rồi thì là có một cái bà tu nữ lên mũ long bây giờ mất mắt rồi bả bị coi như là bệnh nặng cận tử với xương xuống giống như là hộ niệm rồi có nhắc bả niệm phật thì bà nói rằng là con vững tâm lắm con vững tâm đi lắm bởi vì mấy chục năm qua là không có giờ nào mà con quên niệm phật con cứ là hả rang con niệm riết thì ông sư ông nói bà đọc kỹ tôi nghe bà niệm sao thì bà nói thì hả ra ăn hả ra ăn thì ông sư nói không a ra hàng là a la hán Á Lan là 10 trong một trong chín hồng danh của Phật mà bạn đọc trong suốt nhiều năm bà đọc là Á Lan cái vị nghĩ của động trời không Đấy. tôi kể ra những cái chuyện này tuyệt đối không phải để bôi bác để bài xích để về biểu ái mà tôi muốn nhắm đến một chuyện thôi đó là cẩn trọng đừng có làm cái chuyện là bắt chước và bắt chước không giống uhm. những cái ông đó mà ông nghe hàng xóm nói nho mà ông bắt chước người ta nghe ông nghe hàng xóm la đó là tao không có thích la mày tao cũng biết là giáo đa thành oán tức là giải riết nó thành thù anh nghe không rõ anh vậy la con anh nói là bố ông muốn đánh con bố cũng biết là gáo ra dài cán nhưng mà tại vì thương con là bố phải dạy <laughs> đại khác như vậy đó đại khái nên nó lộn như vậy đó ừ, hiểu không có tới thì kinh phật y chang như vậy nha tam sao tất bổn có nghĩa là là ba lần photo nó thành là bảy bản dạ, rồi như vậy thì cái thứ nhất à, cái thứ nhất đó là à, tôi sẽ chán sợ vạn hữu như là người ta chán sợ cái kẻ sát thủ thứ hai là tôi sẽ để ba cõi ra ngoài sau lưng tôi tôi đã là người phương ngoại tôi không còn thuộc về thế giới này cái thứ ba nibbana santadasa visvavisa ni tôi sẽ cảm được cái sự yên an tĩnh của cái gọi là niết cứu cánh niết bàn cái từ thứ tư anusayatamasukhapan ritkachisantí các phiền não tiềm tàng của tôi sẽ được kết thúc kết cho kari cho quý sa mí cái chuyện cần làm tôi sẽ làm tôi sẽ là cái người mà hoàn tất đạo nghiệp sách tha cho mi bari trình nô và quý sạch tí mét tàu tà nhé có nghĩa là tôi sẽ thờ kính thế tôn theo cái cách của một người tri kỷ ừ thờ kính thế tôn theo cái cách của một người tri kỷ theo cái cách của một người học dò học trò hiểu thầy cái câu này rất là hay metta và ta nhé tôi sẽ là thờ kính thế tôn theo cái cách của một người tri kỷ của ngài theo cách của một người mà học trò hiểu thầy là sao là bởi vì có hàng triệu người cũng mang tiếng là thờ phật tu phật học phật nhưng mà thương thế tôn mà đúng mức thì không có mấy ai cái việc hiểu không mình có hiểu là vì đâu từ một cái người không là gì hết mà ngài trở thành một vị bồ tát tu trì bồ tát hạnh hành trì phật đạo để trở thành một vị vô thượng chánh đẳng chánh giác điều ngự thiên nhân sư cha lành ba cõi làm sao cái hành trình đó ngài đã vượt qua bao nhiêu cái khổ nạn mình không có biết rồi khi mà ngài đắc đạo ngài thấy cái gì mà ngài thành phật và ngài đã dạy cái gì sau khi ngài thành phật mình có chịu hiểu rằng ngài đã bỏ đi bao nhiêu thứ để mà ngài giúp cho mình hay không không có thế tôn thì diện mạo thế giới hôm nay đã khác đi nhiều lắm không có thế tôn hôm nay trong đám chúng ta nhiều người đã tự sát đã bị mất trí rồi không có thế tôn thì lịch sử trung hoa không có một quyền trang băng vạn dặm sa mạc để mang về một cái kho tàng minh triết để đắp tô cho cái văn hóa văn minh Trung Hoa không có Thế Tôn thì hôm nay không có nền văn hóa Phật giáo của Miến Điện của Thái của Lào của Campuchia của Mông Cổ của Tây Tạng của Nhật Bản của Đài Loan của Triều Tiên nha yeah. không có Thế Tôn thì một phần tư nhân loại hôm nay không biết gì về cái gọi là con đường thoát khổ cái chuyện mà người ta có đắc hay không tôi không cần biết tôi chỉ biết rằng cái gọi là con đường thoát khổ là phải nói chỉ đến từ đạo Phật đạo Phật là đạo duy là cái con là một cái nơi chốn duy nhất mà nói rõ cho mình biết khổ là cái gì bản chất thế giới là cái gì và con đường đi ra khỏi nó Dù ngay bây giờ trong hình hài trong thân phận trong kiếp số của một phàm phu thì anh vẫn hoàn toàn có thể tìm thấy một chốn về an làm cho anh thì về cái khoảng này không ở đâu hơn từ đạo Phật hết và cái điều ấy lại do chính Đức Phật là cái người tôn sư đã đem lại cho mình mà chỉ hiểu chừng đó thôi chưa có đủ đâu phải hành trì thì chúng ta mới đúng là một người thờ kính thế tôn theo cách của một người tri kỷ thờ kính ngài vì hiểu ngài chứ không phải thờ từ tính ngài chỉ thờ kính ngài chỉ vì đơn giản tin ngài như tin một ông thần cái vị hiểu không ừ. và ngay trước khi đi bàn đó, à, thì chư thiên muôn cõi đến gọi là rải hoa mạng đà cúng dường thế tôn ừ thì lúc đó đức thế tôn nó mới hỏi ngài anh nay ngài hỏi anh nay có thấy trên người như là đầy những hoa cho chư thiên cúng dường không những hoa này không có trong khu vườn ở đây chỉ có bông sa la thôi cái hoa này hoa của chư thiên cúng anh nay có thấy là những hoa này đang trải đầy trên người như lai thì ngài anh nói bạch thế tôn cũng có thấy ngài nói rằng này anh đang trong các cái cách cúng dường mà đối với lễ bái giống như lai mà ý nghĩa nhất mà đẹp nhất trang trọng nhất đó chính là hành trì cái lời dạy của như lai tôi nói rồi tôi kể bà con nghe động kinh này hoài tôi nói hồi tôi còn nhỏ đó tôi nghĩ rằng đó là tại vì ngày đại bi người nói như vậy ngày kêu mình tu nhưng mà sao là tôi lớn mà tôi hiểu thêm chuyện nữa mình có cúng bái cho ngài bằng cái gì đi nữa bằng cái lễ phẩm kinh hoàng hoành tráng ra nào đi nữa mình cúng xong rồi năm ba bữa anh cũng quên sạch rồi cái người mà nhớ Phật nhiều nhất thương Phật nhiều nhất kính Phật liên tục nhất chính là cái kẻ hành trì lời Phật cái đó mới đúng là thương Phật nha bây giờ tôi thương má tôi quá tôi lấy cái hình của má tôi đó tôi ra tiệm vàng tôi kêu làm một cái mặt dây chuyền tôi đeo toàn ten không không được mà tôi nhớ má thì bằng kiểu này đêm đêm tôi xài lại cái chiếc máy mai của má tôi ngày xưa đêm đêm tôi xài lại cái rổ mai của má đêm đêm tôi xài lại cặp kính lão của má mang đêm đêm tôi mang lại đôi dép nhựa ngày xưa má mang đêm đêm tôi đi ngủ tôi mặc với mình tôi cáo lụa ngày xưa má mặc mỗi khi đi ngủ thí dụ như vậy và cái những gì má đối xử với láng giềng chầm sớm bà con thân thuộc tôi giờ tôi vẫn ý chang như vậy năm nào cũng vậy đến hẹn lại lên tôi đi dỗ quải nhà nào bà con tôi nhớ hết y như ngày xưa má làm cái cây chùa làng ngày xưa má đi bây giờ tôi cũng đi lắm thầy ngày xưa ông chết rồi bây giờ ông thầy khác trẻ lên tôi vẫn đi con đường xưa của má nói chung là mỗi ngày tôi thấy má trong nhà tắm trong buồn ngủ trong phòng khách trong cái rổ ma trong cặp kính lão ngay lúc tôi đi ra làng đi thăm bà con chồng sớm tới lúc tôi đi ra chùa đó biểu cây đa bến nước ở đâu tôi cũng thấy má tôi hết rồi vì sao vì tôi đang đi lại con đường xưa mà má đã đi tôi đang sống lại cái quãng đời cái khung trời mà ngày xưa má đã sống do đó má trong tôi là bất tử chứ còn tự nhiên tôi đi tôi kêu thợ nó làm nó đem hình má tôi nhét cho cái mặt dây chuyền tôi đeo toàn đen làm cái gì hả tôi không có nhớ má tôi đâu cái gì mà đeo lên người mình là cái thường bị mình làm quên nhất thưa quý vị vì nó quất tầm mắt này nhớ nha cho nên thờ Phật là thờ như vậy đó quý vị thờ Phật là thờ như vậy là sao ta cho nên mà đến trình độ không quý sẽ đến nét tao ta giác con sẽ thờ kính tôn theo cái cách của một người tri kỷ thờ cái kiểu một người học trò hiểu thầy thương à, thật bằng tất cả cái lòng thương quý thật sự nha rồi bây giờ mình chỉ còn là một bài kinh nữa là hết giờ bữa nay bà con phải học một cái bài kinh nữa cái bài kinh này nó có một cái chữ nó hay không có tưởng tượng được wow. đó là cái chữ các bạn chỉ bà con phải học an cà đó an Kỳ gì ta an cà rá có nghĩa là ý niệm ngã chấp tên ờ, tin rằng tôi là thế này cái gì cả chắc ví dụ như tôi là giỏi tôi là đẹp tôi thông minh tôi đức hạnh tôi là người hào sảng rộng rãi tôi là người nổi tiếng tôi là bla bla bla bla ý niệm nó được gọi là ăn cà cái thứ hai là mắc ăn cà cà đấy là cái ý niệm ngã sở uhm, ý niệm ngã sở à, tin rằng cái này là của tôi tôi là chủ cái này đó là hai cái ý niệm thứ ba đó là tâm mã giá đó cái bài kinh mà mình đang học đây tâm mã giá là ý niệm cho rằng tôi là tôi là người hành động thực hiện à, chuyện này việc kia đó cái tâm nó giá tâm tức là tăng nó ra là bởi tôi nhưng mà đây là một cái, một cái chữ ghép một cái chữ cố định à, một cái chữ cố định nhớ nha đây là ba chữ rất là quan trọng thứ nhất là ai hàm cà đó tôi là cái này tôi là cái kia tôi là cái này tôi nhưng cái kia thì đó là ai hàm cà đó còn mắt bằng cà đó thì là cái này là của tôi nè tôi là chủ của cái này nè và cái thứ ba là tâm bây giờ có nghĩa là trời làm nó ngạt lên cho nó đã quá tâm bây giờ là tôi là người thực hiện cái đó, đó thứ nhất là tôi là cái này tôi thông minh tôi đẹp tôi giàu tôi giỏi tôi đứng hậm bla bla la hàng cà đó còn má mang cà đó là kiến thức này là của tôi cái nhà này của tôi nhan sắc này của tôi tài sản này của tôi quyền lực này là của tôi vị trí này là của tôi là má mang cà đó còn tâm má gia có nghĩa là tôi là người làm cái này tôi là người làm cái kia hôm nay tôi làm việc thiện thì mai mốt tôi sẽ là người được hạnh phúc hôm nay tôi làm việc ác mai mốt tôi sẽ bị đau khổ ờ, tôi là người có sự nghiệp thế này tôi có sự nghiệp thế kia thì đó là tâm ma gia ừ, nhớ nha đó cái này là thấy được cái lợi ích này nè à, thấy được cái lợi ích này thì này các vị kheo thật là vừa đủ để tỳ kheo là ăn rút trong vô cả không Ồ, đó là không quanh vùng đó không hành chết nghĩa là không quanh vùng là sao nãy tôi nói rồi mình toàn là tu quanh vùng không thôi cái gì trên đời này cũng con ngã trừ ra tôi trừ ra mấy chục lô này nó đụng tới tôi là nó chết cha đó nha yeah cái cục này làm nó vô ngã nhiều khi cái miệng mình không dám nói ra nhưng trong bụng mình nó, nó, nó là như vậy mình nói đã lắm cái chuyện vô ngã thôi mình thấy chuyện người ta thì mình can đã lắm thôi đi cô thôi đi chị Phật dạy đồ ráp mình không có gì để mình giận hết mà mình vừa nói xong nó quay qua nó tá mình cái bóp một cái là mình quýnh nó lại hai cái là tại vì sao là mình tu theo kiểu khoanh vung có nghĩa là cái gì cũng vô ngã trừ ra cái này đó là chỗ đó lẽ ra mình mới thấy mọi thứ là lặp lắp ráp hết mà đằng này riêng cái này thì lại khác đó, cái nào cũng vô ngã trừ ra cái này trừ ra bản thân mình trừ ra cái mình thích trừ ra người mình thương thì cái chữ trừ ra đó nó có nghĩa là khoanh vùng là ô thân caro tí mà người tu là phải ano thân caro tí có nghĩa là không có khoanh vùng nha yeah, không có khoanh vùng mọi thứ mọi nơi lúc nào không gian thời gian nào và vật chi nó cũng đều là vô ngã và tôi nhắc lại vô ngã đây là nobody không có ai chứ không phải là nothing không có gì cảm ơn nhớ dùm cái đó nha cái chữ không trong đạo Phật nó không có nghĩa là không có gì mà nó là mọi thứ không có không có cái chi mà nó tồn tại độc lập mà không cần đến vô số điều kiện thì cái đó được gọi là không chữ không này là vậy có nghĩa là không có chiếc xe trong một đống đồ phụ tùng và cũng không có đống phụ tùng trong chiếc xe vì sao vì khi đã đem ráp thành chiếc xe thì đống phụ tùng mất sạch không còn một cái mà khi rã chiếc xe ra đó thì nó chỉ còn là đống phụ tùng chiếc xe biến mất cái chữ không đây là vậy cái chữ không ở đây không phải phủ nhận mấy trăm kg đó là sai nhớ nha anh nhớ cái đó ừ. cho nên ở đây vị tỳ kheo gọi là quán niệm tánh vô ngã trong vạn hữu là sao tự nhất ừ cái bản tiếng việt như thế này trong tất cả thế giới tôi không giữ phần vào trong ấy đó là bản tiếng việt còn ở trong cái bản Pali đó thì để thế này sắp paluki chắc atamayo phong quý xà mỹ nãy tôi nói rồi đó ừ. trong vô lượng thế giới nói chung là trong cả cuộc đời này atamayo phong quý xà tôi sẽ không thấy mình là ai trong đó mình phải là kẻ hành động tâm nó vô tâm nó vô là cả hành động nha mà tâm nó vô là là là không phải cả hành động như vậy thì sắp có luôn kê trả tâm nó vô phong quyết sanh lý tôi không phải là kẻ hành động hoặc dịch rất là dịch sát nha nó kỳ lắm mà có dịch thế này số 1 ghi dùm tôi số 1 sắp có lưu kê chắc tâm nó vô không cái sàn tôi chẳng là ai trong cái cuộc đời này cảm ơn ghi dùm tôi á à, luôn ghi dùm ghi dùm sắp ba lù kề cha tâm mà chúng xàm đi, tôi chẳng là ai trong cuộc đời này rồi hay quá ghi như vậy nó sáng trân rồi cái câu thứ hai ahangara chấm điều paruchit santi mọi cái ý niệm ừ, ngã chấp à, à, tôi sẽ ừ, tôi sẽ dẹp bỏ mọi ý niệm ngã chấp tôi là ừ. tôi sẽ dẹp bỏ mọi cái ý niệm ngã chấp mở ngoặc kép tôi là tôi là này tôi là thế kia tôi như thế này tôi như thế nghĩa cái chữ tôi là ở đây đó là là một cái chữ mà mình phải nhớ tôi sẽ dẹp bỏ mọi cái ý niệm ngã chấp tôi là tiếp theo số 3 là mắm ăn cà ra mi uparuchit sanh thì tôi sẽ dẹp bỏ mọi cái ý niệm ngã sở à, của tôi cái này là của tôi tôi là chủ của cái này nha dẹp bỏ mọi ý niệm ngã sở uhm rồi chỉ niệm ngã sợ làm ơn sao chậm quá vậy rồi tiếp theo cái số 1 qua tới số 4 asathara asathara đi nó trong nhà đi nó samana cái tôi không biết sao bản dịch ngày minh châu tối mịt mù luôn nha tối mịt mù luôn nha tôi sẽ không tôi à, không cùng chia sẻ với người khác các vị nghe động trời không cái bản dịch tiếng việt để như vậy đó tôi sẽ thành tựu trí nha không cùng chia sẻ với người khác à, dù trong room này có ai có bản tiếng việt trước mặt hay không tôi nói hoài mà các vị làm sao làm như biết hay sao các vị có nghe không tôi nói là muốn nghe giảng cái này các vị nên có một cái bản tiếng việt trong tay chứ còn bây giờ có một mình tôi la làng lên thì các vị đâu có thấy tại sao mà tôi chỉnh tùm lâm là sao các vị có bản tiếng việt trong tay không alo rồi xong tôi giảng với mình giảng cho nghĩa trang vậy đó nó bắn quen ngộ quá rồi lạ thiệt khi tôi giảng trong rung này quý vị tôi biết tôi rùng mình từng cơn cái biết không da gà nó nổi từ chập vậy đó. nó rợn người vắng quá đi rồi tôi sẽ thành tự trí không cùng chia sẻ với người khác là sao không phải như vậy mà cái chữ này nó có nghĩa thế này nè cái chữ này nè cái chữ này nó có nghĩa thế này asa tharani nó nhà này nó sẽ mình là tôi tôi sẽ thành tựu thánh nhân biệt trí là ơn cái gì thế này tôi sẽ thành tựu thánh nhân biệt trí tức là cái thứ là thánh trí đó tôi sẽ thành tựu thánh trí tức là cái trí tuệ không có ở phạm phu asatha nó nghĩa là not general không có được không phải là cái trí phổ thông nha yeah đó, mà ở đây bản tiếng việt dịch phải nói là dịch ác như thế này tôi sẽ thành tựu trí nha tôi sẽ thành tựu trí không cùng chia sẻ với người khác là sao rất là kỳ mà đôi khi bản Bali nó sáng như sáng chói mắt luôn nó sáng là sáng chói mắt luôn bản Bali sáng chói mắt luôn yeah, bản Bali này asa tha nó nì nó nhà nì nó samana kato pawisa mỹ tôi sẽ thành tựu thánh nhân biệt trí tức là trí tuệ không có phàm phu và tôi cũng nói luôn tôi chẳng là cái gì để mà con tin tôi mà con đọc từ tiếng anh phải không tiếng pháp tiếng đức phải không tiếng thái phải không cứ vào trong đó đọc con có phải như vậy không nha đừng có tin một người nào Đấy. nó nó sướng muốn chết luôn vậy đó nha rồi hê tôi chấp mẹ tôi tiếp tục bằng quý tí được cái gì nữa hê tôi sẽ mất panna cho thầm mà tôi sẽ hiểu tận cùng triệt để cái gọi là nhân tôi sẽ hiểu tận cùng triệt để cái gọi là quả ừ, cái số năm đó, là tôi sẽ hiểu tận cùng cái gọi là nhân à, rồi cái kia là tôi sẽ hiểu tận cùng cái gọi là quả nhân cái này có nghĩa là gì tôi sẽ hiểu tận cùng cái điều kiện có mặt cho mọi thứ ở đời và tôi cũng sẽ hiểu tận cùng ừ, những gì mà được sanh ra từ các điều kiện <coughs> tức là quả đó nha tôi sẽ hiểu tận cùng những gì gọi là điều kiện có mặt của mọi thứ tôi sẽ hiểu tôi sẽ liễu tri tôi sẽ liễu tri tận cùng cái gì là điều kiện ờ, có mặt của vạn hữu tôi cũng sẽ liễu kỳ tận cùng những gì ờ, phải do các điều kiện tác động mà có mặt tức là nhân và quả đó xong chưa ừ thì một cái người quán niệm vô thường quán niệm quán niệm vô ngã là phải quán như vậy đó thưa quý vị phải quán niệm như vậy đó là phải quán niệm rằng tôi chẳng là sắp ba lư kia giả tâm mà dù và quy xà mỹ tôi chẳng là ai trong cuộc đời này Ankara cho nên bắt chịu Uparuchisanti ý niệm ngã chấp tôi là đó sẽ được tôi lì bỏ tôi sẽ lì bỏ ý niệm ngã chấp nó mang ca ra cái nêu uparuchisanti tôi sẽ lìa bỏ cái ý niệm ngã sở chắc rằng cái này là của tôi tôi là chủ của cái này asatharani chắc nhà ni nó còn ai cái tôi có quyết sàn đi tôi sẽ thành tựu được thánh nhân điệt trí cái thứ sa năm là hê tôi chăm niệm số đất thổ của tí tôi sẽ hiểu rốt ráo tận cùng triệt để cái gì gọi là điều kiện cho mọi hiện hữu có mặt và cái thứ sáu hê tu samapana chắc mê đất, sudat ờ, ma đất thô của cái sự tí chỗ này cái luật Bali chỗ này họ viết tắt ừ. tôi sẽ hiểu tận cùng rốt ráo cái gì ờ, là được do các điều kiện tạo nên cái, cái hai cái cái này rất là quan trọng tôi hiểu rõ cái số năm tôi sẽ hiểu rõ điều kiện để trợ sinh và trợ lực cho vạn hữu ở đời thứ hai là tôi sẽ hiểu rõ cái mọi thứ ở đời đều do các điều kiện trợ sinh trợ lực mà có bây giờ đã đúng 4 giờ à, xin hẹn gặp lại bà con ngày chủ nhật chúc các vị một ngày vui mỗi khi nghe pháp xong nhớ hồi hướng cho thân nhân của mình à, âm siêu dương thế hiện tiền an lạc mà quá vãng thì được tiếp tục tu tập ừ.